Xin chào anh chị em Chào mừng anh chị em đến với buổi livestream à, trong buổi tối ngày hôm nay Và trong buổi tối ngày hôm nay là tôi sẽ tặng cho anh chị một món quà à, Đó chính là mỗi tuần một cuốn sách Và trong chủ đề livestream ngày hôm nay Là tôi hướng dẫn anh chị em mình là à, lựa chọn cái mô hình kinh doanh online Và cái sản phẩm là để chúng ta kinh doanh Và cái xu hướng à, trong năm 2023 Tôi sẽ chào anh chị nhé để tôi kiểm tra ở trên à, điện thoại xem anh chị đã báo đã vào chưa <coughs> ờ, anh chị em mình hãy chia sẻ livestream giúp tôi nhé à, hôm nay livestream tặng quà mỗi tuần một cuốn sách để anh chị về anh chị tải về chị đọc nhé xin chào phạm anh tươi xin chào anh chị em mình nhé hãy giúp tôi chia sẻ cái livestream này để cho đội nhóm của mình và cho những anh em mình mà đang à, muốn phát triển và tìm hướng mới về bán hàng online về xây dựng hệ thống online để anh chị em mình là uh, kiếm tiền Tết và sau đó là uh, tìm cái sản phẩm mà nó phù hợp và bán nó xu hướng năm 2023 à, anh chị em mình hãy là chia sẻ lại livestream giúp mình nhé hãy chia sẻ lại livestream giúp mình để tôi chào một số anh chị đang vào nhé rồi anh chị em mình tương tác với tôi này anh, anh chị em ơi rồi anh chị em mình hãy bấm uh, bấm nút uh, tương tác với mình bằng cách là hãy comment một điều gì đó để, để chúng ta chào nhau đi ở dưới phần chat nhé để cho buổi livestream tối ngày nay nó sôi nổi một chút đúng không để là bản thân tôi tự phá băng được mình và anh chị em mình đó rồi gọi là gần lại gần nhau hơn nhé gọi là xích lại gần nhau hơn à, thay vì chúng ta có khoảng cách tôi ngồi ở Hồ Chí Minh và có thể anh chị em mình ngồi ở gì ở các tỉnh ở mọi miền tổ quốc Việt Nam thì tôi rất muốn mong muốn là anh chị em mình nhà ờ, chúng ta gì cứ comment một điều gì đó ở trên livestream này để chúng ta chào nhau anh chị em nhé ok xin chào anh chị em rất tuyệt vời quá <clears throat> rồi hãy giúp tôi hãy chia sẻ livestream đi cho nhiều người cho đội nhóm của mình cho đồng đội của mình anh chị nhé những người đang khát khao thay đổi vào bản thân và những người đang gặp khó khăn hiện tại bây giờ ok cảm ơn anh chị rất nhiều xin chào à, phạm minh tươi chào em xin chào nguyễn thị việt xin chào à, huỳnh lan Xin chào Đinh theo Ok anh chị em mình hãy giúp tôi chia sẻ lan tỏa cái giá trị này nhá à, Anh chị em mình chia sẻ tôi, tôi tặng cho chị một món quà Đó chính là mỗi tuần một cuốn sách Để anh chị em mình à cứ đầu hàng tuần thứ hai hàng tuần là tôi gửi cho bạn một cuốn sách à, để chị tải về chị đọc nhé và những cuốn sách này tôi đã gắn với gắn với tôi cách đây 8 à, năm về trước từ cái thời mà tôi lang thang là tôi đang đi làm thuê cho công ty của nước ngoài và sáng nào tôi cũng đạp xe đạp đi tôi nghe sách nói rồi tôi đọc những cái ebook đọc những cuốn sách rất hay chị nhé và trong những cuốn sách này nó đã giúp tôi thay đổi uh, rất nhiều thứ ở bên trong mình và đặc biệt là có kết quả ngày hôm nay hãy giúp tôi hãy chia sẻ livestream về cho đội nhóm của mình hãy chia sẻ lên facebook cá nhân của mình nhé và hãy tác người bạn của mình đang gì đang bán hàng online vào hoặc là đang gì muốn tìm cái xu hướng hoặc là tìm sản phẩm để kinh doanh online hãy tác tên họ vào đây để họ cùng xem với anh chị đó chính là gì là anh chị đang giúp cho họ đấy thì anh chị tác tên họ hoặc anh chị chia sẻ là anh chị đang gì đang gieo hạt và cảm ơn anh chị rất nhiều bởi vì là cái giá trị của tôi à, được chia sẻ đi nhiều người ok anh chị em mình thì hãy gì hãy chia sẻ lại cho mình nhá đó xin chào à, anh chị Phan à, Bảo Phan Bảo Anh xin chào anh Trung Sơn rất tuyệt vời mọi người đang xem livestream của tôi rất tuyệt vời mọi người nhé và hãy giúp tôi chia sẻ lại cho mình nhé cảm ơn anh chị rất nhiều rồi tôi bỏ một chút thời gian thôi tôi chào và vâng, xin chào chị Đinh theo nhá đó, ok <clears throat> xin chào à, Huỳnh Lan Xin chào chị Thủy Lan Wow mọi người đẹp thế nhỉ Đấy Tôi thấy mọi người à, ai cũng xinh cũng xinh gái rồi ai cũng đẹp trai cả rồi anh Trung Sơn rất đẹp trai này rồi xin chào Trang Hoàng xin chào à, Phan Bảo Anh Tình Tình Hoa Quả xin chào Quản Thanh Tùng hello bạn Tùng nha cảm ơn mọi người rất nhiều ok có 10 mắt xem rồi <laughs> đấy thì nói thật vậy với chị là là tôi đang dạy một chương trình à, là chương trình video sale uh, video marketing smartery thì à, hôm nay là cả ngày từ sáng đến tối là buổi chiều tôi hướng dẫn là anh chị học viên là làm cái chủ đề livestream để tối nay cả lớp cùng livestream với nhau thì tôi cứ hứa mọi người là gì <clears throat> à, tôi là người huấn luyện đào tạo họ thì tôi nói được tôi làm được đúng không thì những người khác sao họ chỉ hướng dẫn livestream sau đó gì là họ không livestream à, tôi thì khác thì có những chương trình mà cứ tôi cứ dạy họ là gì là cả lớp livestream với nhau thì là hôm chủ đề ngày hôm nay rất là hay vậy nhá chủ đề ngày hôm nay là là hướng dẫn anh chị là chọn cái mô hình kinh doanh và có những anh chị em nào đã xem à, đã học cái 3 buổi và đã, đã học 3 buổi chương trình cà phê online của tôi rồi mới xong là tối ngày hôm qua đấy thì bấm cho tôi là số 3 nhé à, những anh chị nào đã học xong cái chương trình cà phê online của tôi là ba ngày vừa rồi đấy bấm số 3 nào để tôi biết nhé để tôi chào anh chị em mình để toàn người quen đúng không và cái buổi tối ngày hôm qua là cái buổi giao lưu và thực sự là tôi rất xúc động à, bởi vì gì <clears throat> bởi vì là tôi à, biết rất nhiều anh chị và đặc biệt là biết hoàn cảnh của nhiều anh chị em mình đó và cuộc sống của anh chị thì ờ, cuộc đời rất may mắn là tôi được gắn liền gắn kết với các bạn và rất nhiều chị ở nhiều tỉnh khác nhau rất tuyệt vời và tôi biết hoàn cảnh của các bạn cuộc sống của bạn như nào thì uh, có lẽ là cuộc đời tôi sau này tôi đi các tỉnh với anh chị thì chúng ta tôi lại có người bạn mới đây có những là đó là bạn đó là chị anh chị nhé đó. thì cuộc đời chúng ta nên gắn kết với nhau như vậy cuộc sống chúng ta nó thú vị các bạn nhé chúng ta xác định là chúng ta gì à, ờ, chỉ có một cuộc đời thôi hãy sống làm sao cho hết mình này hãy sống làm sao có những người bạn mới hãy sống làm sao gì để chúng ta gắn kết với họ lại hỗ trợ nhau giúp đỡ nhau để chúng ta tốt hơn các bạn nhé rất tuyệt vời xin chào Minh Lương nhá à Phạm Minh Tươi đã học buổi học 3 buổi rồi đúng không rồi anh xem là học xong 3 buổi cà phê online của tôi là thấy là nó giá trị không rất tuyệt vời đúng không xin chào em Nguyễn Minh Long nhá lâu lắm không thấy minh Milao xuất hiện ở trên livestream của tôi ờ, hãy giúp tôi chia sẻ livestream này nhé để tôi tặng cho anh chị món quà đó là gì mỗi tuần một cuốn sách để tôi đã chọn lọc hết là những cuốn sách tôi đọc các bạn nó giá trị đấy các bạn nhé anh chị em chỉ việc gì chia sẻ cái video này giúp tôi nhé thì tôi sẽ gõ cái <clears throat> tôi sẽ gõ cái ờ, đường link để anh chị em mình nhận sách đây nhé ở phần comment ở trên ờ, ở trên Facebook các bạn nhé để các bạn nhận quà từ tôi nhé đấy bởi vì là uh, tôi livestream thì tôi cũng chẳng có gì thì tôi có món món quà để chúng ta gì gọi là món quà ra mắt <laughs> gặp mặt nhau đó thì là món quà này tuy nó không giá trị nhiều nhưng mà đó là là cả cái tấm lòng của tôi đó cho anh chị em mình uh, cứ nhận giúp tôi nhé ok anh chị hãy nhớ là hãy chia sẻ live stream này để cho những người bạn khác người đồng đội của mình bạn bè của mình đại lý của mình hệ thống của mình để họ nhận được món quà tuyệt vời từ tôi nhé là coi như coi như là, là thay mặt ban tổ chức cũng như là gì trái tim tôi cảm ơn anh chị rất nhiều bởi vì anh chị đã đang gieo cái giá trị của tôi đang gieo cái hạt tốt này cho nhiều người ngoài kia biết hơn nhé ok cảm ơn anh chị rất nhiều cảm ơn chị Đinh Thêu đã chia sẻ livestream của tôi nhé và tôi sẽ gửi đường link uh, tặng cho chị Đinh Thêu một cái mỗi tuần một cuốn sách nhé ok mỗi tuần một cuốn sách <clears throat> một cuốn sách à, anh chị em mình gõ đường link giúp tôi nhé đường link đây à, anh chị em mình kéo xuống bên dưới là nó có phần form để nhận sách nhá là có có phần phong nhận sách thì các bạn là nhận bấm đặt à, nhập họ tên này và email xong anh chị em mình là là bấm vào đường link để để anh chị mình xác nhận là nhận cuốn sách từ tôi ok anh chị cứ bấm vào đó nhá rồi cảm ơn rất nhiều cảm ơn à, rất nhiều anh chị đang gì đang chia sẻ lại chia mail của tôi ok cảm ơn anh chị à, hóng nội dung tối nay quá thầy ơi không sao ok một chút xíu đó đến tối nay ngay nhá à, bởi vì là rất nhiều anh chị nhắn tin riêng mà là tôi đang bận nhưng là tôi đang muốn đợi thầy đợi tôi vào ok tôi đang uh, làm một số động tác để giúp cho chị nhận quà trước nhé Uh, người nào vào trước thì nhận quà trước người nào vào sau thì nhận quà sau thì chúng ta đợi một chút xíu nữa nhé khoảng độ 5 phút nữa chúng ta bắt đầu một số anh chị em mình đang rất hóng rồi cảm ơn uh, cảm ơn Phan Bảo Anh đã chia sẻ cảm ơn Nguyễn Minh Long cảm ơn Phạm Anh Tư đã chia sẻ ok cứ bình tĩnh nhé Phạm Minh Tư nhé em đang hóng thầy quá rất tuyệt vời cảm ơn chị Hoa Nguyễn đã chia sẻ người nào vào trước chia sẻ trước tôi tặng quà cho các bạn thực tế là món quà này nó không nhiều đâu các bạn tuy nhiên là cái tấm lòng của tôi thôi và các bạn các bạn hãy chia sẻ đội nhóm của mình hãy chia sẻ trên facebook cá nhân của mình nhé chia sẻ càng nhiều nhận càng nhiều và phạm thanh bình cực kỳ vô cùng biết ơn tới những bạn đã chia sẻ livestream này và có thể anh chị đang giúp cho nhiều người nhiều người ngoài kia họ cũng đang gặp vấn đề họ cũng đang khó khăn và họ cũng đang loay hoay không biết tìm cơ hội nào bởi vì anh chị em biết đó là gì là <clears throat> ngày nào tôi cũng đọc báo tỷ lệ thất nghiệp gần Tết rồi các bạn thất nghiệp rất đông và bài báo ngày mai tôi đọc mới nhất là ở trên trang VN Express họ có nói như sau này là tỷ lệ người dân tỷ lệ người dân đi gì đi rút bảo hiểm một lần <coughs> rất đông các bạn nhé rất là đông luôn cho nên dịch cuối năm nay là một năm cực kỳ biến động so với những năm mà bị đại dịch vậy đại dịch covid thì à, thời điểm này gọi là thời điểm đại dịch covid gần tết là gì là các nhà máy xí nghiệp đều thiếu công nhân hàng rất nhiều gọi là rất cần người để sản xuất để xuất khẩu sang nước ngoài tuy nhiên cái đại dịch này năm nay còn nặng hơn và khủng hoảng hơn mọi năm đại dịch năm nay gọi là đại dịch khủng hoảng kinh tế và gần tết rồi rất nhiều anh chị em công nhân rất nhiều người đang bị thất nghiệp tuy nhiên là trong cái nguy cơ tôi nói rồi đúng không là luôn có cái cơ hội để anh chị em mình là nắm bắt được cơ hội này và có thể là trong buổi livestream ngày hôm nay là anh chị đang chia sẻ cái cơ hội này cho nhiều người ngoài cây biết hơn và cũng có thể là anh chị đang giúp đỡ họ đấy và tôi một lần nữa tôi rất cảm ơn anh, anh chị em rất nhiều hãy chia sẻ giúp mình livestream này để nhận món quà đầu tiên của tôi đó thì là <clears throat> những bài báo là tôi hay đọc báo họ nói rất nhiều về tình trạng thất nghiệp và đặc biệt anh chị chú ý nhé qua tết nữa qua tết là đáy gọi là đáy khủng hoảng đấy đáy khủng hoảng cho nên anh chị em mình hãy chuẩn bị tinh thần và ở trong những buổi cà phê online của tôi rồi anh chị em mình chỉ cần học học tập anh chị nhé học tập và rèn luyện và hành động để chúng ta gì vượt qua giai đoạn khủng hoảng này và tôi rất mong anh chị em mình gì à, cùng với tôi này cùng với mọi người hãy đoàn kết lại đúng không và tìm cơ hội mới bởi vì trong cái nguy cơ <clears throat> luôn luôn có gì có cơ hội và những đại dịch khủng hoảng ở trên thế giới là anh chị biết là gì là khi họ khủng hoảng đúng không nó lại hình thành ra những làn sóng mới nó hình thành ra những công ty mới bạn nhé đó rất nổi tiếng rồi cảm ơn chị rất nhiều chào phạm trung quỳnh nhé chào chị nguyễn thị việt này rất nhiều người đã chia sẻ cảm ơn chị rất nhiều ok rất 16 người đang xem rồi 16 <laughs> mắt live <laughs> xem livestream rồi rất tuyệt vời Cả ơn chị rất nhiều đây là cái fanpage chính của tôi nhé mà các bạn hãy chia sẻ và hãy lưu lại cái page của tôi và hãy nhớ bấm vào follow page của tôi để nhận nhiều cái bài viết giá trị ok không rất, rất, rất tuyệt vời <clears throat> rồi thì để không có thời gian nữa thì tôi sẽ đi vào chủ đề ngày mai luôn đó thì là chắc chắn là rất nhiều anh chị em mà đang đã tham gia ba buổi cà phê của tôi tuần vừa rồi rồi là tôi có gửi cho bạn một thông báo trên nhóm Zalo này rồi ở trên cái hệ thống ờ, automation của tôi chắc bạn cũng biết rồi đúng không tôi gửi cho bạn thông báo là tối ngày hôm qua là tôi mới làm việc với rất nhiều anh chị xong đúng không là làm việc đến khoảng độ 23 giờ 30 phút thì là tôi tâm sự với các bạn xong giao lưu giao tiếp với các bạn xong thì là cũng và tôi cảm thấy là cực kỳ xúc động bởi vì anh chị em mình đã bỏ thời gian ra đến tận khuya như vậy mà nếu như hôm qua tôi mà không kết thúc thì các bạn chắc ngồi đến sáng với tôi rồi đúng không thì sáng ngày hôm nay là tôi đã dạy một chương trình là trong buổi ngày số 2 của chương trình uh, uh, video marketing mastery của tôi thì có dạy học viên về cái phần uh, ờ, livestream để bán hàng thì tối nay anh em chị em đang livestream bán hàng tết các bạn còn tôi thì livestream tôi nói chuyện anh chị chủ đề về uh, mô hình kinh doanh và sản phẩm nhé tôi nhắc lại ở trong ba buổi cà phê có rất nhiều anh chị em mình là đang bị vướng mắc bởi vì là một số anh chị em tôi hỏi ngày hôm qua rồi một một số người bảo là do ngày số 1 tôi bận tôi không học được rồi ngày số 2 tôi bận tôi không học được và ngày số 3 cà phê tôi cũng bận luôn thì thầy có thể tổ chức lại thì tôi tổng hợp lại ở trong buổi livestream này và một số anh chị còn còn hỏi là gì cái mô hình kinh doanh nào để em có thể làm việc được rồi thì bây giờ tôi sẽ cái phần đầu tiên thì tôi chia sẻ cho chị lại là cái tiêu chí chọn lựa sản phẩm để các bạn bán online nhé rồi anh chị em mình bấm tôi là số 1 đây để chúng ta cùng bắt đầu nhé hãy bấm số 1 nào để chúng ta cùng bắt đầu chương trình ờ, buổi tối ngày hôm nay nhé rất tuyệt vời rất nhiều anh chị đang chia sẻ livestream của tôi và cảm ơn chị rất nhiều bấm số 1 để chúng ta cùng bắt đầu nào hay quá mọi người anh chị nào chia sẻ càng nhiều tôi tặng càng nhiều quà cho các bạn ờ, ok mọi người đang bấm số 1 rồi thì tôi xin phép tôi sẽ chia sẻ cái màn hình với chị nhá chia sẻ màn hình để anh chị dễ hình dung hơn để tôi sẽ sâu slide họ ờ, sâu slide để anh chị đã nhìn nó dễ hơn thay vì tôi nói chuyện là anh chị sẽ cảm giác hình dung tưởng tượng nó khó nhá rồi bây giờ mình làm cái kiểu là mình sâu slide để các bạn hiểu rồi tôi sẽ mở slide cho bạn xem rồi tôi nhắc lại này để tôi kiểm tra xem anh xem thấy ờ, cái slide tôi chưa nhá rồi tôi nhắc lại này à thấy rồi ok rồi rồi là ở trong buổi số 1 tôi đã nói rất kỹ về cái là cách chọn sản phẩm để các bạn bán online rồi thì bây giờ bây giờ tôi trước khi vào tiêu chí chi gọi là tiêu chí chi tiết là có tổng là 11 cái tiêu chí chi tiết để các bạn chọn lựa bán online sản phẩm online nhé thì tôi nhắc là cái phần là phần tứ đồ giá và sản phẩm để các bạn trong đầu các bạn hình dung là sao <clears throat> là mình chọn cái ngách nào nhá để bán có tiền ok không tôi sẽ vẽ ra một cái tứ đồ như sau này <clears throat> Rồi đây là tôi nói về tứ đồ giá và chất lượng thì tôi chia làm 4 phân khúc chính các bạn nhé phân khúc số 1 là thị trường nha đây là ngách thị trường ở ờ, giá cao và chất lượng cao à, tôi nói ví dụ như sau này ví dụ những sản phẩm như là sản phẩm hàng hiệu như là túi Dior kính mắt Dior hoặc là túi uh, Louis Vuitton chẳng hạn thì những sản phẩm này giá nó rất cao bạn nhé là trên trăm triệu một cái sản phẩm một cái túi nhỏ một cái mắt kính là cũng hơn trăm triệu một cái ví dụ như vậy hoặc là những sản phẩm như siêu xe Lamborghini này một số sản phẩm là cực kỳ giá cao nhưng mà tại sao là tại sao ở phân khúc số 1 này là thị trường nó bán rất tốt như vậy các bạn thị trường vẫn bán được đúng không thì theo chị là gì ở phân khúc số 1 này thì đó <clears throat> họ nhắm đến phân khúc khách hàng nào nhớ này nhớ cái sơ đồ buổi số 1 các bạn đó là cái sơ đồ điểm chạm khách hàng đấy dạ giờ vâng, mà trước khi các bạn bán hàng là các bạn gì <clears throat> phải gì nhập đó là phân khúc khách hàng mình là ai tôi quay lại cái bảng à, tôi có lại cái bảng mà hôm trước tôi chia sẻ với bạn đúng không các bạn phải hiểu cái bảng này trước trước khi chọn sản phẩm này đây là cái bảng này <clears throat> là điểm chạm giữa khách hàng và sản phẩm dịch vụ của bạn nó có tên là value uh, ờ, persistent canvas thì thông thường anh chị em mình bị mắc một sai lầm như sau này mắc một sai lầm các bạn nhé là đa phần anh chị em mình là chọn sản phẩm trước mà chúng ta là gì làm ngược lại đúng không nghĩa ra là làm từng bước số 1 này ở trên sơ đồ là gì là một là chúng ta phải chọn phân khúc khách hàng các bạn nhá phân khúc các bạn khách hàng là ai ở trong tứ đồ nội dung đó tứ đồ sản phẩm giá giá đúng không giá giá sản phẩm và chất lượng đúng không thì phân khúc số 1 là người giàu thì ở đây là gì ví dụ số 1 là phân khúc hàng người giàu thì họ có nỗi đau gì các bạn họ có nỗi đau nỗi đau gì thì chút nữa chúng tôi sẽ phân tích cho anh chị là gì là chúng ta cần phải có một cái sơ đồ là gì là cái tháp nhu cầu Maslow đó để xem là người giàu họ có đau gì và chúng ta có cái thuốc giảm đau cho họ và cách tiếp cận như thế nào đúng không các bạn rồi là khát khao như thế nào lợi ích như thế nào mang lại mang lại như thế nào sản phẩm dịch vụ như thế nào <clears throat> ví dụ là tôi nói gì à, khách hàng của tôi đúng không trước khi tôi thiết kế ra sản phẩm của tôi là các chương trình đào tạo của tôi chẳng hạn này những sản phẩm dịch vụ của tôi nó giúp cho các bạn giải quyết vấn đề của mình thì số 1 này bước số 1 tôi, tôi luôn làm đầu tiên là tôi phải vẽ cái chân dung khách hàng mình ra khách hàng tôi là ai à, ví dụ là khách hàng tôi là những người mẹ bỉm sữa này những người là những người mà họ đang muốn phát triển một kênh mới những người đang bị thất nghiệp này rồi là những người sao những người mà họ cao tuổi chẳng hạn họ muốn thay đổi bản thân của mình và những, những người học viên tôi toàn những người gì dân tộc các bạn ạ, dân tộc thiểu số, người cao tuổi, mẹ bỉm sữa rất đông các bạn nhé. Thì ở phân khúc này thì đối thị trường tôi làm nó cực kỳ khó khăn cực kỳ khó. Bởi vì phân khúc này cái sức chi trả cho tôi đấy nó không nhiều. Tuy nhiên việc khó thì thủ lao cao bạn, càng khó tôi vẫn làm các bạn. Bởi vì là sao? Là anh chị em mình đa phần bị gì? Bị bỏ rơi rất nhiều ở ngoài kia. Nhưng mà tôi sao? Tôi sẵn sàng tôi bỏ tâm huyết, bỏ thời gian bỏ công sức để tôi nói chuyện với các bạn đúng không thì phân khúc tôi là đó là những mẹ bỉm sữa thì số 2 số 2 này từ số 1 vòng sang số 2 thì nỗi đau của họ là gì nỗi đau của họ là gì thì nỗi đau của họ thì đa phần là mẹ bỉm sữa có nỗi đau gì các bạn rất nhiều nỗi đau này các bạn nhé mẹ bỉm sữa rồi người phụ nữ sinh ra các bạn biết không người phụ nữ sinh ra họ chịu rất nhiều nỗi đau và cái nỗi đau đau nhất là khi họ mang bầu rồi là khi họ gì trải qua 9 tháng 10 ngày và họ vượt cạn và cái khoảnh khắc mà họ đau nhất là gì đó là cái sự ranh giới giữa cái sống và cái chết các bạn hiểu không khi người phụ nữ họ sinh em bé ra này có rất nhiều người phụ nữ đã không qua khỏi bạn nhé là cái ranh giới và nếu như người chồng không hiểu cho họ được thì phụ nữ có vấn đề bạn ạ họ hay bị vấn đề rất nhiều người bị trầm cảm này rất nhiều người bị ờ, xa lánh xã hội này đủ thứ các bạn rồi sau khi người phụ nữ sinh xong này họ phải lo từng chút từng chút một các bạn là đêm hôm con khóc con quấy lại phải dạy cho con bú rất nhiều thứ khác nữa các bạn và phụ nữ chúng ta thì cực kỳ vất vả cực kỳ cực kỳ khổ bạn và họ phải làm những rất những điều như này thì khi nuôi con đã vất vả rồi họ còn làm gì nữa các bạn rồi là dạy con học rồi phụ nữ chúng ta làm tất cả mọi việc làm dâu lấy chồng rồi thì làm dâu làm vợ làm mẹ rồi làm cô giáo bạn làm cô giáo để dạy con làm bếp rồi bây giờ các chị em mình đang học tôi đúng không đa phần là bị bỉm sữa học nhiều lại làm gì làm kinh doanh làm tiền các bạn thấy chưa thấy chưa thì tôi biết là phụ nữ chúng ta đang bị số 2 đang bị nỗi đau này đúng không bị nỗi đau này thì <clears throat> tôi thiết kế ra chương trình là ba buổi cà phê hàng tuần thì đó là cái số 3 gọi là cái thuốc giảm đau thì anh chị em, mình vào học với tôi và tôi mở tôi duy anh chị ra đúng không và cái số 4 là tôi biết khát khao của anh chị em mình và khát khao của anh sâu thẳm của bạn là gì tôi rất hiểu của bạn và các bạn muốn thay đổi bản thân mình các bạn muốn là người phụ nữ khát khao của anh chị là gì đã là người phụ nữ thì phải là độc lập tự do khi người chồng của mình à, mỗi tháng mang tiền về cho cho anh chị họ để cục tiền trước mặt rất nhiều chị em phụ nữ không vui với bạn ạ và những người chồng họ không hiểu là người vợ mình đã trải qua như thế nào vất vả như thế nào rồi đêm con ốm con khóc rồi đủ thứ cả chuyện chuyện lo đối nội đối ngoại và bây giờ lại làm gì làm kinh doanh với bạn và tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ ờ, bạn của tôi những học viên của tôi họ làm boss một hệ thống mỹ phẩm hệ thống sản phẩm sức khỏe này và nói thật với anh chị là gì khát khao của họ còn mãnh liệt hơn đàn ông chúng tôi và tôi cực kỳ biết ơn những người gì à, những người bạn của tôi họ đã cho thấy tôi tôi thấy một bài học là gì họ kiếm tiền giỏi hơn chúng tôi các bạn nhé hơn hơn nào hơn ông luôn các bạn vậy thì phụ nữ chúng ta có nỗi đau và khi họ vùng lên họ đứng dậy đúng không cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ thành công các bạn thấy bây giờ là sao các bot mỹ phẩm rồi những hệ thống người phụ nữ thành công cực kỳ giàu đó tháng kiếm chục tỷ và chục tỷ là có thật các bạn nhé à, bởi vì họ khát khao họ vươn lên họ không muốn là mình trở thành một con người một gọi là một đứa con gái một người phụ nữ mà thấp cổ bé họng trong xã hội không được tôn trọng và sau đó tôi gì tôi biết được khát khao của các bạn và cái lợi số 5 là tôi thấy gì à lợi ích mang lại cho các bạn là gì đó thì tôi mới chia sẻ cho chị là những cái kỹ năng những cái ờ, giải pháp để chị cần phải làm và cái số 6 là tôi giới thiệu một số chương trình là sản phẩm dịch, dịch vụ của tôi đúng không các bạn thì đấy là gì là trước khi các bạn chọn sản phẩm thì các bạn phải biết là khách hàng của mình là ai trước thì các bạn đi theo cái quy trình số 1 đến số 6 các bạn nha thì đa phần ờ, anh chị em chúng mình làm sai ở đây là gì và chúng ta chọn cái số 6 trước đấy, chọn số 6 trước và sau đó là gì là chúng ta làm ngược làm ngược lại sau đó chọn khách hàng đó thì ở trong buổi cà phê số 2 là tôi đã phân tích cho anh chị em rất kỹ đó, đó là cái gì là trước khi chúng ta nhập sản phẩm về là chúng ta phải làm động tác là phân tích gì các bạn nhỉ phân tích thị trường của khách hàng xem khách hàng nó có vấn đề đó họ cần không cần sản phẩm của bạn không đó thì sau đó chúng ta gì dựa vào cái bảng này là rồi chúng ta phân tích gọi là phân tích thị trường này phân tích khách hàng này phân tích đối thủ xem khả năng sản phẩm của anh chị nó cạnh tranh được không đó ở trong buổi số 2 tôi đã có một cái sơ đồ một cái phần mềm để hướng dẫn các bạn gì phân tích làm sao là cái sản phẩm của bạn liệu có nhảy vị vào thị trường được không cho nên trước khi chọn sản phẩm thì anh chị em mình phải cần phải có cái bảng này các bạn nhé anh chị em mình có thể là gì chia sẻ lưu lại để các bạn nhớ nhé rồi tiếp theo tôi nhắc lại đến phần này đây <clears throat> tại sao là phân khúc số 1 số 2 và bây giờ họ bán rất tốt như vậy xong phần tứ đồ sản phẩm giá tôi nói nói nói chị về phần mô hình kinh doanh thì bạn làm nhá rồi số 1 nó vẫn bán chạy các bạn nhé rồi cái khỏe ở đây là gì các bạn cái thằng phân số 1 này ví dụ một ngày nó chỉ bán được một cái túi thôi nó, nó ăn cả nửa 6 tháng rồi ví dụ vậy lợi nhuận cả 6 tháng rồi còn đối với những thằng thì giá thấp chất lượng thấp là thằng số 3 số 4 số, số 3 thằng số 3 này thì một ngày nó phải bán khoảng độ phải được gì vài trăm đơn hàng đúng không vài trăm đơn thì may ra nó có lợi nhuận thì thằng số 1 này nó tập trung phân khúc khách hàng giàu bạn nhé à, nhiều anh chị bảo là khách hàng giàu thì khó bán nhưng thực sự là khách hàng hàng giàu khi các bạn tiếp cận họ cực kỳ dễ bán nhá cực kỳ dễ luôn khi anh chị đánh vào cái tháp nhu cầu Maslow thì chút xíu nữa để cái tháp này bạn khách hàng giàu nó ở tầng số mấy trong tháp nhu cầu Maslow ở trong tháp nhu cầu Maslow thì ông này là ông sáng lập ra cái sơ đồ này ông ông này tôi gọi ông có tên là gì à, Abraham ở Maslow thì người giàu các bạn nhé người giàu nó sẽ nằm ở trên cái tầng tầng số số 4 số 5 này được tôn trọng và được thể hiện bản thân của mình các bạn nhé tầng số 4 số 5 đó thì những sản phẩm mà anh chị bán cho người giàu là ví dụ biệt thự này siêu xe này rồi là những sản phẩm khác và cái phong cách sống của họ nó sẽ khác với chúng ta cho nên ờ, tôi có làm một cái video ở trên kênh kênh fanpage fanpage là phạm thành bình cái kênh này mà anh chị đang xem livestream ấy anh chị chút anh chị xem anh anh chị bấm vào đây anh anh bấm theo dõi nhá anh chị kéo xuống thì tôi nói rõ anh chị em hiểu đó gì là nguyên nhân vì sao nguyên nhân vì sao mà bây giờ chúng ta lại khó bán người giàu bởi vì bảo một rất nhiều chị bảo là người giàu họ khó chơi thì họ khó gần đúng không và bản thân tôi là chơi rất rất nhiều người anh người tôi người thầy tôi là họ là triệu phú họ có tiền đúng không họ sống ở trong biệt thự đây và vâng, cái phong cách họ khác thật các bạn nhé khác thật bởi vì sao anh chị không nói chuyện được với họ đơn giản thôi à, có người thầy họ nói một câu như sau này à, cho tôi 5 người bạn của bạn thì tôi sẽ gì tôi sẽ biết cuộc sống và vị trí hiện tại của bạn trong xã hội đó ví dụ 5 người bạn của tôi là những người gì họ biết đánh bạc này họ đi ăn trộm ăn cắp này thì tôi sẽ là thằng thứ sáu các bạn nhé rồi có thể hiểu không cái môi trường nó quan trọng hơn cái tư duy anh chị ở môi trường nào thì anh chị ở môi trường đó và tại sao người giàu đúng không họ không chơi với chúng ta bởi vì sao họ không muốn chơi với những người ở là cái tư duy thấp hơn họ họ chọn những người giỏi hơn họ cực kỳ giàu hơn họ đúng không để họ chơi và họ chơi cùng những người mà gì cùng tần số với họ để họ được cộng hưởng cái gì cái tư duy tích cực từ những người bạn từ, từ những người anh của họ cho nên nếu như họ lại chơi với chúng ta ví dụ chúng ta ở một cái tầng tư duy thấp hơn họ đúng không các bạn thì chắc chắn là gì họ sẽ không phát triển được nhé rồi anh chị em hiểu tư duy này không hiểu rồi anh chị bấm chữ hát giúp tôi cho nên bảo sản phẩm người giàu rồi khó bán rồi khó chơi người giàu nếu anh chị hiểu được cái tư duy người giàu à, là như vậy là anh chị em mình comment phần ô bình luận chúng tôi là bấm chữ hát là đã hiểu cái tư duy này ok ok không các bạn rồi, đấy là gì? Là người giàu họ thì ở tầng số 4, số 5 Họ thích được tôn trọng Thích được thể hiện bản thân các bạn nhé Được tôn trọng à, Ví dụ nhỉ à, Tôi bán một cái siêu xe cho một khách hàng giàu chẳng hạn này Rồi để tôi xem có anh chị em trong zoom ở à, trong livestream của tôi xem tôi đọc tên một, một số anh chị nhé ví dụ anh chị là chị em giàu đi cụ thể nhé và tôi xem trong livestream mình có những anh chị em nào đang à, đang xem của tôi để tôi xem này ví dụ là tôi xem thấy là tôi thấy là à, chị Đinh Thiêu chẳng hạn đúng không với chị chị đi theo là chị đẩy ra đi là tôi bán một cái siêu xe cho chị chị đinh theo à, ví dụ là chị đi theo đến một cái showroom xe của tôi chẳng hạn này và tôi không tôi không thể nói chị đi theo ơi à cái xe này là mấy mã lực này chị đạp ga trong vòng 10 giây rồi lên lên bao nhiêu km tôi, tôi tôi sẽ bán hàng cho chị là gì là cho chị được sự tôn trọng từ nhiều người và được thể hiện bản thân tôi bảo chị đinh theo ơi là chị hãy hình dung tưởng tượng như này chị ngồi lên chiếc con xe này rồi chị ra ngoài đường lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là cái đường gì đường đường đường Phạm Văn Đồng chẳng hạn ở Thủ Đức chẳng hạn rồi chị dừng đèn đỏ rồi chị hãy tưởng tượng đi à, tất cả mọi người ngoái cổ nhìn chị họ vỡ hòa cảm xúc bởi vì sao chiếc siêu xe quá đẹp và một người phụ nữ như chị xứng đáng được ngồi lên chiếc xe này à, tôi đánh vào tầng là tầng gì bạn thể hiện bản thân các bạn nha mọi người hiểu không rồi bây giờ gì là chúng ta quay lại cái sản phẩm số 2 sản phẩm số 2 các bạn nhé <clears throat> sản phẩm số 2 này sản phẩm số 2 <clears throat> là giá thấp ở ờ, chất lượng cao đúng không ví dụ, ví dụ như này là tôi dùng cái iPhone chẳng hạn cái iPhone bây giờ giá nó cũng sàn sàn so với gì à, so với giá của những sản phẩm khác như Samsung hoặc là Apple chẳng hạn Tuy nhiên cái chất lượng cao ở đây là gì là tại sao thằng iPhone nó bắt về tiền lượng tiền mặt nó hơn rất nhiều những thằng khác và nó giàu hơn rất nhiều thằng Samsung thằng Apple bởi vì cái chất lượng dịch vụ của nó cực kỳ ấn tượng à, ví dụ là tôi có một người anh là cái đợt mà anh là anh đi học bên Mỹ về thì tôi ra sân bay tôi đón thì là thì anh anh là anh Nguyễn Quang Ngọc thì anh trước anh up một cái bài bài viết ở trên trang Facebook của anh đấy anh cũng dùng cái iPhone cổ cổ rồi đó sau anh bảo nó bị lỗi cái phần mềm gì bên trong ấy thì anh mang ra tiệm nhá à, mang ra cái trung tâm sở hữu của Apple của iPhone đấy thì trung tâm đó thì họ đổi luôn cái mới cho anh ấy luôn về anh đăng anh khoe vậy thì chứng tỏ dịch vụ của nó gì nó sẵn sàng vì khách hàng nhé nó đánh vào tâm lý khách hàng giàu nó biết anh ngọc này rất giàu đúng không nó biết anh ấy rất giàu nó đổi mới luôn cho đó nó mắt xa gì mắt xa cái tầng số 4 số số 5 đấy đấy ok thế về anh đăng một cái bài một cái khen luôn Apple khen iPhone thấy chưa các bạn là gì ví dụ thằng Samsung nếu như nó ở bên trong đúng không ở bên trong nó có vấn đề gì chẳng hạn này Samsung hoặc Apple đúng không thì các bạn mang ra hãng xem thì có phải là gì anh Bình ơi à, để em gửi về hãng bảo hành nhé xem là chi phí sửa như nào rồi em báo anh sau nhé thằng iPhone được không các bạn đổi luôn cái mới cho mình thì theo một bài báo là tôi tôi đọc từ thời điểm là 2012 họ nói như sau này cái số lượng máy của Samsung là bán nhé lớn gấp 10 lần của của iPhone tuy nhiên lượng tiền mặt của iPhone đó nó gấp 10 gấp trăm lần của Samsung bởi vì thằng này nó chơi một chiến lược rồi chiến lược khóa chặt hệ thống các bạn ví dụ là gì à, tôi mua cái macbook của thằng apple luôn hãng apple luôn đúng không ví dụ ngày mai tôi có một chương trình ở trên hội trường chẳng hạn tôi muốn kết nối với cái máy chiếu trên hội trường là tôi phải thông qua một một cái cổng một cái sản phẩm của nó nữa là một cái cục vuông vuông gọi là Apple TV của Apple luôn thì có nghĩa là sao khi chúng ta mua sản phẩm đó rồi thì những sản phẩm khác đi kèm phải mua hết toàn bộ các bạn nhé bởi vì nó làm những cái độc quyền như vậy rồi cái thứ hai là gì anh chị em biết là gì là anh chị em sử dụng những cái app bên trong iPhone chẳng hạn với tôi dùng tôi dùng dịch vụ uh, iCloud mỗi tháng nó trừ là mấy trăm nghìn tôi không biết tôi không nhớ đâu nó trừ tiền gì nó bảo là bạn đang sử dụng gói iCloud của Apple chẳng hạn rồi mọi, mọi người thấy không thì chứng tỏ sao cái số lượng thẻ Mastercard Visa Debit tôi add vào đây tôi mua sản phẩm của Apple cứ mỗi tháng nó trừ mấy trăm ngàn mình không biết mình không để ý luôn các bạn tôi ăn ăn mòn tiền mình như vậy nó chiêu chiêu cực kỳ thông minh các bạn nhá là chiêu là chiêu gì chiến lược là khóa chặt hệ thống các bạn không các bạn hiểu không rồi vâng, các bạn vâng, các bạn hãy comment vào ô chat cho tôi hãy comment vào ô chat đó là gì chiến lược khóa chặt hệ thống tức là khách hàng sẽ không thoát khỏi các bạn thì chiến lược của Apple nó cực kỳ hay đấy khóa chặt hệ thống khi chị mà biết cách khóa chặt hệ thống tức là để khách hàng vào trong gì vào trong cái ao của anh chị thì ở trong buổi số 2 của chương trình cà phê tôi nói rất rõ với chị rồi là làm sao để đưa khách hàng vào trong gì vào trong cái ao của mình và trong cái chợ riêng của mình và để khóa họ lại đúng không và chỉ cần anh chị có gì có data gọi khóa chặt hệ thống ghi là khóa, chặt hệ thống để anh chị biết nhé rồi các anh chị rất là đuôi cảm ơn phạm anh tươi rồi thứ hai này là ở buổi soi tôi nói anh chị rất rõ là gì là chúng ta phải khóa họ lại nhé và anh chị nhốt họ trong một cái ao riêng của mình ở buổi sau tôi nói rõ về chiến lược hệ thống marketing đúng không gọi là ma trận marketing của tôi đấy đó, là anh chị học buổi sau anh chị biết là gì cái ma trận của tôi đúng không là khách hàng ở đâu ví dụ họ dùng zalo thì tôi có zalo họ dùng facebook tôi có facebook đúng không họ dùng ờ, email tôi có email họ ở đâu thì tôi ở đó bạn nhé và không thoát nổi thì chiến lược chiến lược khóa chặt khách hàng lại bởi vì chúng ta thì có rất nhiều sản phẩm để, để chúng ta bán cho họ à, ví dụ thời điểm là 2018 khi tôi mới bận quyên khuyết tật là tôi bán những sản phẩm du dịch vệ sinh phụ nữ này và tôi bán ăn khử mùi đây đúng không và tôi bán những sản phẩm khác nữa khi tôi bán hàng này là tôi phải gì bán thêm cho cả họ người ta chị đã bán hàng là phải bán cho cả họ người ta luôn ví dụ tôi có một chị khách ở ninh bình thì chị mua một combo dung dịch vệ sinh phụ nữ của tôi và lăn cửa mùi rồi máy rửa mặt thì tôi mới hỏi chứ à chị ơi chồng chị chồng chị đang làm công việc gì chị bảo đấy à chồng chị làm văn phòng làm xếp văn phòng nhưng ngồi máy tính nhiều hay bị đau vai gáy thì tôi bảo à bên em có cái sản phẩm là gì hỗ trợ đau về gáy bởi vì trước đó tôi đã làm động thái gì làm cho họ biết tôi thích tôi tin tôi rồi có cái việc mà gì họ mua hàng cho chồng là bình thường rồi nhá rồi tôi thì tôi bảo chứ à chị ạ chồng chị cũng làm sếp lớn này thôi bây giờ là để giúp anh ấy giúp anh thoải mái thì bây giờ chị cứ mua sản phẩm này của em chị gửi cho anh uống đi thì có vấn đề gì để em tư vấn cho anh biết anh dùng thêm nó rất tuyệt vời chị ạ nó sẵn sàng họ gì họ chi tiền và tôi đã target vào nhóm người giàu rồi nhá họ sẵn họ chi trả rất nhiều tiền đó và bán những sản phẩm combo giá rất cao các bạn là không phải bán giá mấy trăm ngàn đâu mà bán những sản phẩm giá cực cao luôn mấy triệu một một liệu trình các bạn nhá mấy triệu mấy triệu và chốt sale bằng tele sale gọi bằng video các bạn ạ đó là tôi gì đã bán mình phải khóa họ lại đúng không đã bán phải bán cho cả họ người ta do anh chị gõ cho tôi gì đã bán hàng thì bán cho cả họ như người ta <laughs> cho nó máu như vậy bởi vì khi anh chị đã bán hàng online đừng bán một sản phẩm mà hãy bán gì bán đa dạng cho họ nhé. đó bởi vì khách hàng nó có rất nhiều cái vấn đề họ cho nên anh chị phải khai thác bên trong họ ok không bán cho cả họ tôi chắc với anh chị luôn là bán cho cả họ luôn <laughs> rất tuyệt vời anh chị đang tương tác tôi rất tuyệt vời rồi đây thì phân khúc số 2 vậy cho nên khi các bạn bán chọn sản phẩm không? và, và anh chị nhớ đây và tại sao khủng hoảng bây giờ các bạn chú ý này tại sao khủng hoảng bây giờ người giàu họ chi trả khủng khiếp như vậy và người nghèo lại thất nghiệp họ lại không có tiền cho bạn hiểu không thì tư duy ở ở đây gì tôi tôi chọn là số 1 số 2 đúng không tôi để màu vàng số 3 là để màu à, màu xám thứ 4 để màu đen đó thì phân khúc số 1 số 2 là anh chị cân nhắc cho tôi là đã bán sản phẩm làm sao nên bán giá trị cao và nhớ tiếp cận đến người giàu anh à, chị nhá và đánh vào cái tầng gì tầng số 4 số 5 ở tháp nhu cầu Maslow rồi số 3 là sản phẩm giá thấp chất lượng thấp thì sản phẩm này nó phục vụ cho những tầng nào các bạn tầng này các bạn nhé rồi <clears throat> ví dụ sản phẩm là gì giá thấp lại chất lượng thấp nữa thì nó chỉ phục vụ những người ở tầng lớp cực kỳ thấp và những người mà gì như họ đang ở trong giai đoạn này nhu cầu thiết yếu còn không đủ này thở còn không thở được nữa đang khủng hoảng thất nghiệp và không thở được này ăn còn không ăn được uống không uống được luôn sách thì tôi khỏi nói rồi làm gì có tâm trạng để sách chứ đúng không nghỉ ngơi còn có mất ngủ nữa đó rồi là nơi trú ngụ bây giờ một tháng phải thuê phòng trọ vân vân rồi bài tiết còn mệt mỏi đúng không thì khi anh chị bán hàng cho những sản phẩm giá thấp chất lượng thấp này thì tỷ lệ bom hàng rất cao bạn rất mệt bởi vì sao những những người tự ở tư duy càng thấp họ bảo tao thích tao mua hàng à tao thích tao mua thôi tao bom hàng đó rồi khi anh chị bán những sản phẩm mà giá thấp thấp như vậy đúng không là anh chị nhập hàng về rồi một ngày các bạn phải bán được bao nhiêu đơn các bạn một ngày tư duy này một ngày các bạn bán được bao nhiêu đơn so với phân khúc số 1 số 2 một ngày có khi các bạn phải bán cả ngàn đơn và các bạn ngàn đơn chưa kể đội ngũ đóng hàng thuê kho bãi đủ thứ cả các bạn ạ cho tư duy là gì lên chọn bán những sản phẩm gì các bạn giá trị cao để bạn có lợi nhuận nhé và nó khó bán không đối với tôi là gì nó bình thường là chỉ cần chúng ta học thôi Đấy, chỉ, chỉ cần chúng ta học là chị sẽ biết là gì cái chiến lược đi như nào ờ, ví dụ tôi có một cái chương trình mang tên là gì à, bán hàng đường thẳng ấy hoặc là bán hàng cho người giàu ấy làm sao để tốc độ chúng ta bán hàng cho người ta nó nhanh nhất cái chị nhé đã có những bước nào ví dụ bước một là phá băng chẳng hạn trước khi phá băng là gì là phải phá băng bản thân mình trước đó và sau đó mới phá băng được khách hàng bởi vì bản thân mình không phá băng được làm sao mình giao tiếp được với họ đúng không mình phải làm bấm mình trước bởi vì khi anh chị đang sợ bán hàng là là cơ thể anh chị em mình đang đóng băng lại anh chị không muốn gặp người ta đâu không muốn gặp người người lạ đâu thì đầu tiên số 1 là trong bán hàng là anh chị phải phá băng được đúng không đó một chiến lược nhỏ trong bán hàng đường thẳng của tôi phải phá băng được chính mình trước khi phá băng khách hàng phá băng chính mình để bán được hàng là phải phá băng chính mình bây giờ tôi chat vào cùng anh chị trước khi phá băng khách hàng thì đây là một chiến lược mà khi anh chị bán hàng nhé rồi thì đấy là số 3 nó cực kỳ vất vả đúng không tỷ lệ bom hàng rất đông như vậy thì anh chị tư duy như sau này à mình phải thay đổi tư duy đi Đó. liệu có lựa chọn sản phẩm nào nó phù hợp để bạn online bây giờ ở tầng nào bạn nhé ok đó số 4 thì không phải nói rồi thật số 4 đó thằng là phá làng bán hàng online đã bán chất lượng thấp lại bán giá cao các bạn nhé ok không cảm ơn Phạm Minh Tươi phải phá băng chính mình trước khi phá băng khách hàng chính xác rồi rồi số 4 là gì chất lượng thấp và giá cao thì ở phân khúc này thì tôi gọi là phá cái làng đào phá làng online thì sợ khách hàng họ mua họ mua giá rất cao họ đọc bài viết quảng cáo như sau này gì vậy họ đọc là gì <clears throat> sản phẩm giá thấp chất lượng cao đây mua hôm nay xả kho sản phẩm giá thấp chất lượng cao đây Đấy, làm gì có chuyện sản phẩm rất thấp chất lượng cao các bạn đó thì khách hàng mua về khi bạn nhập nhập nhận sản phẩm về thì so với cái video quảng cáo so với hình ảnh chân chân họ quảng cáo ấy thì nó không không giống nhau rồi anh chị chat lại với cái shop nó bán sản phẩm số 4 này nó khóa page lại rồi chị gọi điện cho nó rồi nó khóa luôn và những thằng này nó sẽ mở những cái page khác nó rồi nó mở những cái shop khác số điện thoại khác ờ, để nó bán tiếp tục nó bán cho những người khác đó thì là khách hàng thằng số 4 bán nó tạo cho khách hàng một cái cảm giác không quan tâm về người bán hàng online mà chị đã từng mua ví dụ ngày xưa tôi bán cho cái một khách hàng ở thái nguyên một chị này chị bảo chị đã từng mua cái sản phẩm giá rất cao như em nhưng mà khi chị gọi nó không được mọi người hiểu không bảo chị gọi không được và chị chị chat vào cái page của họ ấy và phần nhắn tin ra nó khóa luôn thế chị cay có bình ạ đó và sau đó tôi đã xử lý từ chối một cách rất khôn ngoan đấy nhá và xử lý từ chối khách hàng họ bảo họ đã từng mua sản phẩm giá cao nhưng mà khi nhận về cực kỳ tệ các bạn nhưng chúng ta phải biết cách xử lý, xử lý từ chối đó là gì các bạn nhỉ các bạn phải đối diện với nó là các bạn phải gì dám gọi điện cho khách hàng bằng video dám dám sâu của mình ra cho họ thì chiến lược ở đây là gì là các bạn phải xây dựng thiệu cá nhân các bạn nhé để khách hàng của nó có niềm tin với chúng ta họ vào facebook của mình xem mình là ai mình sống như thế nào và mình đối xử vợ con như thế nào và mình đối xử với người khác như thế nào đấy họ xem là mình sống kiểu gì các bạn nhé ví dụ tôi xử lý như sau này ví dụ là chị tươi mua hàng của tôi đúng không chị tươi xử lý chị, chị tươi từ chối tôi đúng không bây giờ tôi bán sản phẩm cho chị mà chị từ chối bảo chị đã từng mua sản phẩm ở trên mạng bình ơi bị lừa rất nhiều rồi thì tôi bảo chị tươi ạ và chị tươi là chị biết là hôm nay em nói chuyện với chị rồi đúng không là em xấu mặt em ra rồi rồi cái mặt em cũng đẹp trai đúng không rồi là chị biết facebook cá của em rồi vợ em đảng viên nữa rồi em bán hàng là gì bán sản phẩm là bán theo gì theo cái sự chân thành của em này lương tâm của em là chị Thư biết là trong cuộc đời này trong cuộc đời này chị biết có một cái luật chị Thư mới bảo luật gì Bình ơi tôi bảo như sau ạ chị ơi luật nhân quả chị ạ và những người mà làm sai thì sẽ không tránh gặp quả báo đâu vậy tôi tôi tôi xem như vậy còn nếu như chị tin luật nhân quả nếu như bán sản phẩm không tốt cho chị thì chắc chắn là gì à chắc chắn là em sẽ xảy ra cái quả là không tốt vợ con em sẽ gia đình em sẽ gặp quả báo chẳng hạn À chị tôi bảo chứ Bình nói vậy thì chị hiểu rồi Cảm ơn em Như vậy là sao? Xử lý một cách ngọt ngào các bạn ạ Ok không? Đấy thì là cái là cái phân khúc số 4 này là phân khúc mà các bạn này không được chọn bạn nhá. Rồi bây giờ đến phần là phần tiếp theo. Tôi gọi là gì? Tiêu chí chọn sản phẩm. Tiêu chí chọn có 11 cái tiêu chí chính nhá, các bạn đã học rồi đấy. đây tôi vẽ lại cho chị hiểu thôi và sau tôi đã tôi tôi đi sâu vào một cái phần là phần số 2 là phần môi kinh doanh để các bạn hiểu nhé rồi thứ nhất <clears throat> là có bốn tiêu chí chính một là khách đông hai là mua nhiều ba là mua lặp lại và số 4 là anh chị em mình cần cần làm nó gì đã chọn sản phẩm bán online là sản phẩm này nó phải có lợi nhuận các bạn nhé nó phải có lợi nhuận là anh chị mới bán được còn nếu như anh chị không lợi nhuận quan trọng làm hệ thống như sau này mọi người học ai thì học mọi người nhập sản phẩm ra thì sản phẩm sản phẩm của chị tốt đến mức độ nào tôi không quan tâm tôi quan tâm là phải giúp được đại lý của mình có tiền trước đúng không sản phẩm phải có tiền trước đó có thực mới vượt được đạo khi đã giúp họ bán hàng đúng không khi anh chị đã chốt họ nhập hàng chẳng hạn thì anh chị phải có trách nhiệm là giúp cho họ bán lẻ được đó, và nó phải có lợi nhuận nhé rồi số 1 này khách đông này khách đông sức mua phải lớn các bạn nhé sức mua phải lớn rồi phải có lợi thế cạnh tranh bởi vì thị trường ở buổi số sáng tôi phân tích cho anh chị rồi đúng không thị trường nào có sức mua lớn các bạn nhé là những anh chị nào đã học cái buổi cà phê của tôi rồi tham gia buổi cà phê buổi số 2 ấy, tôi dạy cho anh chị cái phần là thị trường nào có sức mua lớn là dựa vào cái sơ đồ đó đúng không là anh chị đánh giá là à sản phẩm mình phục vụ cho khách hàng có sức mua lớn hay không nhớ buổi số 2 nhá rồi lợi thế cạnh tranh thì làm thế nào để có lợi thế cạnh tranh <clears throat> một là tối thiểu tối ưu hóa chi phí tối ưu hóa chi phí là không phải là gì chúng ta giảm giá cho khách hàng đâu bạn nhé không phải giảm giá mà làm sao để chúng ta gì bán một đơn hàng để chúng ta có lợi nhuận nhất có nhiều tiền nhất thì tôi gọi là tối thiểu hóa chi phí ví dụ là anh chỉ thấy tôi đang mặc cái áo phông màu xanh rồi dọc đen này đúng không áo polo chẳng hạn này áo này đúng không thì nếu như tôi nhập ở bên Quảng Châu về chẳng hạn hoặc nhập nước ngoài về và tôi mở tôi cũng bán giá là gì hai trăm rưỡi một cái áo này đi tôi mở cái shop tôi thuê hai bạn nhân viên rồi tôi thuê mặt bằng điện nước phải trả tháng vân vân cả tiền marketing nữa và nếu như tôi biết tối thiểu hóa chi phí à tôi gì bây giờ tôi tôi nhập về nhưng mà tôi không thuê mặt bằng tôi không mở shop mà về tôi làm tại nhà luôn tôi văn phòng của tôi đúng không tôi tôi tôi đóng một cái một cái kệ để tôi treo quần áo để tôi livestream bán hàng ví dụ vậy thì cũng giá cũng như vậy các bạn nhé cùng sản phẩm mà nhưng mà tôi đã tối tối ưu hóa chi phí ở, ở đây là gì tôi tìm mọi cách để tôi giảm cái chi phí cố định đi mặt bằng và vân vân làm sao để gì okay. tôi có một cái mô hình vận hành nó có lợi nhuận nhất thì gọi là tối ưu hóa chi phí chứ không phải giảm giá nhá rồi anh chị đã hiểu chỗ này chưa tương ta với tôi đi rồi tôi tôi giảng lại cho anh chị chỗ này nếu mà hiểu thì bấm chữ hát cho mình nhé hiểu cái phần tối thiểu hóa à, tối ưu hóa chi phí thì bấm chữ A cho mình nào <clears throat> à hiểu rồi phạm hiểu cảm ơn anh cảm ơn em rất nhiều rất tuyệt vời đã bán hàng thì bán cho cả họ người ta luôn <laughs> anh tư đã học học nhanh nhanh thuộc bài đấy cảm ơn chị rất nhiều và chị Việt đang xem rồi rồi cái này bạn phải hiểu nhé tìm mọi cách để giảm thiểu cái chi phí bạn nhá đó ví dụ tôi nhập thời trang về tôi bán nhưng tôi vẫn tôi dùng livestream tôi bán tôi mua tại nhà tôi không phải thuê mặt bằng ở nhà mình rồi đúng không điện nước mình chịu bây giờ gì nhà mình đã phải chịu điện nước rồi lại phải thuê một cái shop bên ngoài nữa điện nước rồi nhân viên rồi chi phí đủ thứ cả đó tôi là tối ưu hóa chi phí khác biệt hóa đúng không sản phẩm là khác biệt hóa ví <clears throat> thời điểm mà khi tôi cố vấn cho một người em là bán cái sản phẩm kem chống nắng mà mọi người chắc biết rồi đúng không là một một sản phẩm nhân ba tính năng khác biệt hóa so với đối thủ thị trường ngách ngách thị trường ngách tôi là mẹ bỉm sữa ngách tôi là gì là những người cao tuổi là người dân tộc thiểu số họ học tôi rất đông ờ, ngách tôi là những người khuyết tật tôi giúp họ đạt được kết quả đấy các bạn thấy không đó, dạ, ngách của tôi nó khó đi đúng không nhưng không sao giúp cho họ đi từ những bước đi đầu tiên họ còn chưa biết gì và sau này mình lại có giá trị đối với họ đối thủ có thể vào số 4 là gì phục vụ nhiều khách cùng lúc đã bán hàng phải gì phục vụ nhiều khách cùng lúc hãy nhớ ở buổi số 2 tôi dạy các bạn rồi sản phẩm dễ tư vấn sản phẩm online nó phải dễ tư vấn các bạn nhé rồi sản phẩm không có đặc thù ví dụ là sản phẩm mà khi chị nhập về mà tỷ lệ người Việt Nam biết cái sản phẩm này coi như là gì tỷ lệ rất thấp bởi vì nó quá đặc thù không nên bán và số 2 là làm sao để mua nhiều thì phải đa dạng sản phẩm giống như tôi ngày xưa tôi bán sản phẩm của bên hệ thống bên kia đúng không là tôi bán dung dịch vệ sinh phụ nữ rồi tôi bán máy máy rửa mặt này à, rồi bán bán cái sản phẩm này, hỗ trợ nâng cơ xóa nhăn này rồi, rồi rồi tôi bán cái sản phẩm là gì là cái gì nhỉ à lăn khử mùi trị hôi nách hôi chân tôi bán đau viên đau vai gáy này bán rồi là đủ thứ anh chị nhá bán đủ thứ rồi những viên ống trị mết ngủ chẳng hạn tất tần tật nó phải đa dạng để đa dạng để bán được thì ở trong buổi số 2 chương trình cà phê tôi nói anh chị đã về cái phễu bán hàng đúng không về thang giá trị cho từng sản phẩm một giống tuần tôi đã bán xong đúng không đã bán thì bán cho cả họ người ta đấy nhớ đấy phải nó phải đa dạng các bạn đừng bán một sản phẩm nhá đừng bán một sản phẩm đấy bởi vì có thể sản phẩm đó nó theo cái sơ đồ là hỏi sao bỏ chó ấy có, có thể sản phẩm của chị là là thị trường nó đỏ rồi số 8 là bán số lượng lớn đã bán hàng thì là phải bán số lượng lớn cùng lúc các bạn nhé đừng nghĩ mà hôm nay em, em phải bán một đơn hàng các bạn phải đặt mục tiêu một ngày bao nhiêu đơn hàng để bán được số lượng lớn thì những anh chị nào đã đăng cái chương trình là biết theo xích tầm của tôi rồi đúng không đấy là bán số lượng lớn cùng lúc đúng không thì tôi có giới thiệu cho chị là một cái bạn ngư dân bấm nút đúng không bấm một nút ra 100 đơn hàng một giờ đấy thì tôi gọi là bán số lượng lớn cùng khoảng thời gian nhưng mà anh chị là một giờ bạn bán 100 đơn hàng nhưng mà một giờ của chị liệu bán một đơn không tư duy nhá đó ở trong buổi hai tôi giới thiệu cho chị là chương trình Speed Sell Xích Tầm rồi nhớ đấy những anh chị nào mà muốn khát khao tham gia thì lên tham gia đi đó rất tuyệt vời các bạn nhé một giờ bán được 100 đơn hàng đấy tiền bằng tiền tiền thì bằng gì giá trị nhân thời gian nhân quy mô tại sao cùng thời gian một giờ đồng hồ họ bán 100 đơn của anh chị bán có thể không được một đơn nào hãy tư duy các bạn nhé số lượng lớn rồi số làm sao để khách hàng mua lặp lại thì sản phẩm nó phải hao mòn sản phẩm phải hao mòn các bạn nhé ví dụ những sản phẩm tôi đang cố vấn cho đội cốt tôi chẳng hạn đội à, học viên coaching của tôi họ bán những sản phẩm sức khỏe thì và giá rất cao bạn nhé một cái hộp uống hạ buổi sáng hàng ngày hai triệu mấy rồi diện và hai tuần họ phải quay lại họ mua lại hết để mua lại nó phải hao mòn hai tuần nó phải đấy vòng đời từ 2 đến 8 tuần các bạn nhé hoặc anh chị bán mỹ phẩm vậy họ dùng hết họ phải họ phải mua lại và để <clears throat> để cho giúp họ mua lại nhiều lần để giúp họ mua lại đúng không thì các bạn làm gì các bạn nhỉ thì các bạn phải chăm sóc liên tục sau khi sau khi họ mua hàng rồi nhé phải chăm sóc khách hàng liên tục liên tục đó, đừng bỏ rơi đừng bỏ rơi khách hàng cũ các bạn nhá Đấy, ghi lại đây đừng bỏ rơi khách hàng cũ cho tôi các bạn bỏ rơi là các bạn hỏng hết luôn đấy bởi vì đó, 20% khách hàng cũ mang lại 80% lợi nhuận cho các bạn con số 820 các bạn nhé, các bạn chú ý đấy khách hàng cũ là họ dùng đi dùng lại nhiều lần họ hết họ dùng lại chỉ cần các bạn tạo cái mối quan hệ với họ liên tục như vậy để họ yêu quý anh chị giống tôi hồi xưa tôi làm đúng không đến lúc là sao là hết hàng rồi họ điện cho tôi bảo bình ơi lâu không thấy em không thấy em gọi cho chị chị hết hàng lâu rồi chị muốn hỏi em nhưng chị em bận đó thì để lợi nhuận này là đại lý bán lẻ lợi nhuận ý cho chiết khấu 30% đổ lên bạn nhá. Đấy, 30% đổ lên mà chưa chưa chưa quảng cáo gì hết. Có khi lỗ các bạn nhá. Đối với chị bán lẻ thôi. Làm nội dung không đồng trên Facebook thôi. Đấy, làm view làm video, livestream vân vân. Thì lợi nhuận 30% chỉ dành cho những anh chị em nhập hàng ít chẳng hạn. Số 11 là gì? Để có lợi nhuận thì anh chị em mình bán sỉ hoặc bán đơn hàng giá trị cao. Thì ở trong lớp chúng ta trong buổi uh, à, livestream này có anh chị em nào đang tuyển sỉ không? nếu đang tuyển sỉ thì bấm giúp Phạm Thanh Bình số 2 đi các anh chị nào đang tuyển sỉ không tuyển sỉ bấm số 2 nào để, để tôi xem nhé các bạn nào đang tuyển sỉ không <coughs> còn bạn nào đang bán lẻ nhá bấm số 1 tuyển sỉ bấm số 2 để, để tôi kiểm tra xem con trong livestream của ai đang tuyển sỉ không đang bán theo mô hình nào các bạn tập trung tuyển tuyển sỉ đấy bán đơn hàng giá trị cao đấy để bạn có nhiều tiền Ok Phạm à, Phạm Thu Nở số 2 Phạm Thu Nở số 1 luôn Vừa bán xỉ vừa bán lẻ đúng rồi Ok rất tuyệt vời Thì để bán đơn hàng giá trị cao Tôi gọi là bán cho người giàu Thì các bạn phải biết marketing cho người giàu nhé Đó marketing cho người giàu Và cách marketing như nào thì ở trong chương trình viết sao xích tầm tôi dạy anh chị em ảnh muốn bán cho người giàu thì mình target kiểu gì nội dung kiểu gì làm như thế nào để đánh vào cái tháp nhu cầu Maslow của họ tuyển sĩ số lượng lớn để có nhiều tiền thì phải tuyển sĩ số lượng lớn nhé rồi và ở cái phần để khách hàng muốn đọc lại thì các bạn phải chăm sóc liên tục sau mua nhé chăm sóc chăm sóc cho rồi liên tục sau mua Đấy, thì đây là gì 11 cái tiêu chí mà anh chị em muốn bán hàng online là các bạn phải gì phải làm được ví dụ trong buổi live stream tôi có chị à, chị nở đúng không chị nở chị đang tuyển sỉ thì chị nở <clears throat> muốn tuyển sỉ được này phải giúp cho những người bán lẻ đấy thì chị phải bán lẻ trước nhá đó bán lẻ trước để có tiền trước thì tại sao hệ thống của tôi ngày xưa toàn người toàn người khuyết tật là vì của tôi là tôi giúp cho họ bán hàng các bạn nhá bạn quyên khuyết tật đúng không là vì của tôi tôi đào tạo họ từ a bờ cờ abc xyz là gì và bây giờ họ bán hàng rất điên cuồng nhá đó để giúp cho họ kiếm tiền trước bước số 1 này giúp cho họ kiếm tiền đúng không giải quyết cái vấn đề gì tiền của họ trước về có cái việc mà cứ tiền đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn các bạn nhá giúp cho họ kiếm tiền trước là anh chị, anh chị rất rất đang thông minh họ có kiếm được tiền họ tự động build được các bạn họ sẽ làm việc lâu dài với các bạn và lúc đó anh chị sẽ huấn luyện họ từng bậc từng bậc một à, từ đại lý lên gì lên sỉ phải học cái gì làm cái gì đúng không đấy chị nở chú ý nhé cảm ơn anh Trung Sơn đang xem <coughs> rồi tiếp theo rồi đến phần là nhắc lại cho chị đây tiểu cảm xúc khách hàng mua hàng đa phần bị vì cảm xúc bạn nhé thì nếu như chị mình đánh với bốn từ cảm xúc cảm xúc cho tôi thì con người chúng ta có bốn từ cảm xúc chính là số 1 là cảm tử huyệt về tiền bạc đúng không đây là cái số 1 này anh chụp tuyển sĩ như vậy đây giúp cho họ cái tử từ tiền bạc này thì chắc chắn là họ rất trung thành với bạn và khách hàng họ mua hàng tại sao họ có tính với giá bảo em ơi thế giá sản phẩm này bao nhiêu giá cho những khách hàng họ sẽ tra giá trên trên Google chẳng hạn này sao bảo sao giá của em đắt như vậy đúng không của em đắt như vậy ok không à đắt như vậy đúng không đó thì nếu anh chị bán hàng thì anh chị tư vấn kiểu gì ví dụ có một khách hàng gì họ đến spa đúng không họ đăng ký một cái gói là gói lăn kim trị nám chuyên sâu một cái vé 60 triệu liệu trình 6 ờ, tháng hạn đúng không liệu trình 6 tháng và nếu như anh chị em mình bán một cái sản phẩm một bộ combo nhá trị nám sau 2 tháng điều trị chẳng hạn giá 6 triệu thôi thì anh chị làm sao phải giúp cho khách hàng họ giải quyết về cái tư duy tiền bạc này bảo chị Bình ơi à chị à, chị, à, chị Thiêu ơi chị Nở ơi chị Tươi ơi vân vân chị Hồng Ánh Trần ơi nếu như chị đi lăn kim liệu trình 6 tháng là gì là 60 triệu đúng không còn liệu trình bên em đâu hỗ trợ chị rất điểm nám đi chỉ có 6 triệu coi như mỗi ngày đúng không mỗi ngày chị bỏ ra cho em là 5.000 đồng chẳng hạn à, 5.000 đồng thì so với 5.000 đồng một ngày so với 60 triệu đồng chị đi lăn kim đúng không chị đi chị đám bằng đấy laser đấy giết gì đấy hỏng cái da mặt thì thì đây là cái giải pháp tốt cho chị và nếu như chị cho phép em được gì giúp cho chị giúp đỡ chị thì chị rất rất điểm nám đâu chị thêu rất điểm nám rồi là chị tơi rất điểm nám bữa nào em qua nhà chị chị sẵn sàng mời bình một bữa cơm được không chốt thử các bạn rồi ờ, giờ có tiền bạc rồi nhá ok nếu mà gì khách hàng mà hình dung à 5.000 đồng một ngày à, một liệu trình là 3 triệu rưỡi ô thì cũng rẻ nhỉ thì giải quyết được đó tử huyệt về tiền bạc và cái số 2 này về danh vọng để bán hàng cho người giàu các bạn nhé họ thích được gì được tôn vinh thích được thể hiện được người khác tôn trọng đấy ví dụ tôi bán những sản phẩm vậy à, chị đám cho chị gì chị tươi thì hạn này và danh vọng đúng không à chị tươi chị làm gì nhỉ à chị đang là quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng cho công ty ABC vậy hạn chị hình dung đi nếu như chị sử dụng bộ sản phẩm của em xong rồi ngày mai hoặc chị tuần sau chị đến công ty à, tất cả nhân viên của chị sẽ vỡ hòa và úa chị tươi làm điều gì mà ra mặt chị đẹp vậy đó thì lúc đó chị tươi nhớ giới thiệu khách hàng cho mình nha ok không và số 3 là bản thân này bản thân là cái chương trình tôi hãy đánh với phụ nữ bản thân đúng không rồi ờ, tôi hỏi chị này là các chị phụ nữ mình đúng không các chị em mình đã gì đã chịu đựng mấy chục năm nay rồi các chị em đã hy sinh rất nhiều năm nay rồi hy sinh bản thân của mình hy sinh gì những khoảnh khắc thời gian và không có thời gian chăm sóc sức khỏe sắc đẹp nữa rồi để da mặt mình nó nám này để bụng mình nó nhăn này cơ thể nó xấu đi có phải anh chị đang đối xử tệ với bản thân của mình không có phải vậy không chị đúng rồi em và bây giờ chị có sẵn sàng để em giúp chị trở lại tuổi 18 không ok sẵn sàng sẵn sàng thì chốt thôi bản thân của họ nhé rồi số 4 này tử huyệt tình yêu là đây là bốn tử huyệt cảm xúc chính của một con người bạn nhé à chị ơi chị tươi ơi rồi chị đẹp đúng không chồng chị đi làm về Ủa hôm nay em em biến, biến hình nhà đúng không sao em đẹp vậy lúc đó chị nhớ đến em nhé và chị nhớ đến người em là chị điện cho em ngay nhé để để em gì em chi vui với chị là chồng chị đã khen chị ok không tình yêu và anh chị đã trở lại tuổi 18 thời còn yêu nhau rồi ờ, mọi người hiểu là từ việc đấy chưa đó ờ, thì đây là gì tử huyệt cảm xúc trong gì ở ờ, trong bán hàng các bạn nhé là bốn tử huyệt chính <clears throat> rất tuyệt vời tôi xem là à, có 11 lượt chia sẻ rồi rất tuyệt vời cả ơn chị rất nhiều đấy đây phạm thanh bình hôm nay dậy cả tuần anh dậy từ sáng đến tối không nghỉ một ngày nào chị ạ và cả ngày hôm nay tôi nói chuyện với lớp học từ gì từ lúc 9 rưỡi đến lúc uh, 16 18 giờ 30 xong uh, nghỉ một chút xong rồi mình livestream mình nói chuyện với các bạn và anh chị em à, rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ để tôi có động lực để để tôi có tinh thần mình vui vẻ hơn để mình làm việc tiếp hỗ trợ cho anh chị em mình chọn được cái sản phẩm và cái mô hình kinh doanh nó phù hợp nhé rồi cảm ơn chị rất nhiều và cái phần là phần <clears throat> phần này là tôi sẽ chuyển sang cái phần số 2 đúng rồi tiền bạc danh vọng bản thân tình yêu và cảm ơn anh chị em Nam Âu đang xem nhé mọi người hãy tương tác với tôi nhé mọi người mới vào này mới vào hãy comment cháu nhau một chút nhé để tôi biết từ anh chị và hy vọng là những chương trình sau là anh chị sẽ ờ, được gặp tôi tiếp theo và tôi rất mong muốn là gì khoảng thời gian ngắn nhất thì tôi được gặp trực tiếp anh chị để tôi hiểu anh chị nhiều hơn bởi vì chúng ta trước ai cũng vậy thôi chị ạ chúng ta đều có một cuộc đời cả thôi hãy làm điều gì đó trước khi chết đi bạn nhá hãy gặp nhau rồi hãy giao lưu với nhau hiểu nhau hỗ trợ nhau giúp đỡ giúp đỡ nhau đi để chúng ta sống nó vui vẻ hơn rất tuyệt vời chị ạ Đó, tử huyệt cảm xúc là cái bốn cái và bây giờ tôi hướng dẫn anh chị cái phần số 2 là <clears throat> chọn mô hình kinh kinh doanh nào mô hình kinh doanh nào nó phù hợp với hiện, hiện nay nhé Ok các bạn thì các bạn bấm với tôi là số à, số 4 nào hãy chat vào phần là trên livestream tôi là số 4 đi để tôi trình bày cho anh chị em mình là cái phần số 2 đó. cảm ơn phạm anh tươi cảm ơn uh, vương thị hằng rất tuyệt vời ok cảm ơn chị đinh thiêu đang xem vui quá chị ạ hôm nay là một người xem livestream tôi vui quá rất hạnh phúc và bây giờ tôi sẽ trình bày cái phần số 4 nhé tôi sẽ chia sẻ cái một cái công cụ mới là cái iPad này màn hình cho anh chị xem Rồi tôi chia sẻ màn hình này anh chị anh chị đợi một chút xíu nhá để tôi uh, mở cái app tôi kiểm tra xem anh chị thấy màn hình tôi chưa đợi một chút nhá à thấy rồi màn hình rồi đúng không tuyệt vời quá rồi <coughs> vâng, thì bây giờ tôi sẽ trình bày với chị là cái bốn cái mô hình kinh doanh chính này năm cái chị nhá năm cái mô hình kinh doanh mô hình kinh doanh để chị chọn lựa đây mô hình kinh doanh cảm ơn fan Bảo Anh Tình Tình Hoa Quả đang xem Ok là các chị có thể chia sẻ livestream giúp tôi nhé Ok cảm ơn chị rất nhiều Ở ờ, số 1 này số 1 số 1 là mô hình kinh doanh theo dạng bán hàng trực tiếp bạn nhé trực tiếp để chia sẻ lại nhé nó bị mất rồi đúng không mất tín hiệu rồi à làm lại nhé cảm ơn các quý đang xem livestream của tôi rồi môn kinh doanh là cái bốn năm mô hình chính này mô hình trực tiếp này đây đầu tiên là sao <clears throat> là sản xuất các bạn nhé sản xuất họ sản xuất sản phẩm xong sau đó đến tay khách hàng luôn sản xuất sản phẩm xong là khách hàng thì được có tôi gọi là mô hình trực tiếp đó và mô hình số 2 mà mọi người có biết là mô hình gì gián tiếp à, mô hình gián tiếp như sau này bạn này sản xuất này nó đến một thằng nữa là thằng gì thằng nhà phân phối và sau đó đến tới khách hàng rồi nó sẽ phải thông qua một thằng nhà phân phối này và khách hàng sẽ mua hàng từ nhà phân phối các bạn nhé đó thì thằng sản xuất nó kiếm một thằng tổng phân phối ví dụ là tôi mua cái điện thoại iPhone này đúng không à, mua mua tại Việt Nam thì thằng iPhone nó không thể gì nó không thể nó sản xuất xong đúng không và nó chuyển cái công ty đưa tàu tàu biển qua sau đó gì nó mở một cái gian hàng và ờ, bọn người Mỹ bán cho người Việt mình thì công ty này nó phải tìm một cái <coughs> đại diện của châu Á của Đông Á đó. sau đó sau đó nó chuyển về Việt Nam là nhà phân phối có thể là thằng gì à, thế giới di động này FPT shop này đúng không FP FPT này điện máy xanh này đó và sau những thằng những thằng này nó bán hàng cho khách hàng các bạn nhé rồi anh chị đến điện máy xanh chị mua điện thoại anh chị đến gì thế giới di động anh chị mua điện thoại anh chị đến gì FPT shop anh chị mua điện thoại nhé thì mô hình này tôi gọi là mô hình gián tiếp và mười số 3 anh chỉ cần biết là mô hình MLM multi level marketing tôi đã đa cấp multi level marketing thì mô hình này rất hay các bạn nhé cực kỳ hay và bản thân tôi cũng trải qua à, một này hai tổng là ba công ty ba công ty anh chị ạ tôi đã tham gia là ba công ty đó ba công ty rồi thì mô hình này nó làm theo kiểu mạng lưới hệ thống đó và mô hình này nếu như ở bên nước ngoài rồi tôi giải thích mô hình này cho cho chị hiểu một chút này nếu ở bên nước ngoài thì mô hình này nó cực kỳ nhân văn các bạn Tuy nhiên đầu thế kỷ 21 khi về Việt Nam thì mô hình này là nó xuất hiện một số công ty như Amway này, rồi là một số công ty khác như là Nuskin hoặc là Herbalife vân vân. Thì càng về sau nó xuất hiện rất nhiều công ty khác bởi vì nó thấy là mô hình này nó quá tuyệt vời các bạn ạ. Số lượng người nhân bản cực kỳ nhanh và nhân bản sao chép sao chép cực kỳ nhanh. Và nó nó xảy ra một tình trạng tôi gọi là gì? Biến tướng lừa đảo ấy chị nhá. Thì có rất nhiều anh chị đã đã từng bảo là nghe từ đa cấp hoặc là nghe tôi tổ chức một cái chương trình hội thảo là họ đã chửi tôi đa cấp rồi bạn nhé, thì đám đông chỗ nào đông đông rồi là mình nói chuyện vui vui kiểu này vào comment ấy, mẹ đa cấp ấy đa cấp ấy cẩn thận nó lừa đấy đó thì tại sao bây giờ người dân chúng ta đang có gì ác cảm rồi đã, đang có dị nghị về đa cấp bởi vì khi về Việt Nam các bạn nhé khi vận hành thì hệ thống nó bị như vậy thì do một thứ duy nhất thôi bạn đó chính là do do con người người Việt Nam chúng ta tìm mọi cách nhá tại sao bây giờ gì chạy bùng quảng cáo bùng của Việt Nam này rồi lách luật đúng không ví dụ vụ Alibaba vừa rồi bắt là anh chàng là anh lách được luật anh hiểu về luật rồi anh lách luật anh tạo những dự án giả giả dối rồi anh bán cho người dân nữa bán sản phẩm ảo ấy đó đó là mô hình đa cấp rồi nhá lừa đảo như vậy và gì và khi về Việt Nam khi về Việt Nam đúng không khi về Việt Nam thì con người tầng trên không thể quản lý được con người tầng dưới ví dụ tầng trên bảo à, tôi dạy anh tôi dạy anh là phải gì phải làm đúng anh phải dạy các bán lẻ nhé mà anh cứ tuyển người ồ ạt đúng không đó và nói sai sự thật các bạn nhé thì mô hình này bị sai lầm là gì là do con người của con người thôi vận hành và tại sao con người bên nước ngoài họ làm mô hình này nó cực kỳ cực kỳ thông minh cực kỳ gọi là gì nhân văn và mang lại giá trị cho con người nhân văn con người giúp đỡ con người và nó nhân bản tính từng tầng tầng một các bạn nhé cho nên mô hình này ở Việt Nam bây giờ chỉ những công ty nào có giấy phép hoạt động kinh doanh các bạn chú ý nhé nếu bạn muốn tham gia thì tham gia những công ty nào mà có giấy phép hoạt động kinh doanh được bộ công thương họ cấp chứng chỉ được phép hoạt động bán hàng đa cấp từ Việt Nam Ôi, ok các bạn thì các bạn có thể tìm hiểu các bạn học hỏi rồi thì mô hình này nó, nó chạy như thế nào thì nó như này các bạn sản xuất này đúng không F1 F1 tìm vào F2 F3 rồi thằng sản xuất xong đúng không thằng F1 nhập hàng về nên nhập hàng về nhá nhập sản phẩm về này ok nó nhập về đúng không nó bán lẻ bán lẻ được thì nó có phần trăm nó có phần trăm hoa hồng bán lẻ các bạn ạ phần trăm bán lẻ rồi bây giờ thế này là nó bán lẻ thì hơi lâu bây giờ tôi bảo bây giờ là nó tìm người cùng bán hàng với nó xong bắt đầu nó đi tìm thằng F2 thì thằng F1 bảo mày cứ nhập hàng về đi F2 nhập hàng mua hàng nha thằng F1 lại có phần trăm của thằng F2 và các bạn thấy chưa rồi thằng F1 tìm đến F3 tiếp này F3 lại đi nhập hàng từ sản xuất về mẹ thằng này có phần trăm của F3, F2 F3 luôn ví dụ như vậy rồi sau đó gì thằng F1 dậy thằng F2 này F3 này cũng đi bán lẻ tiếp đúng không bán lẻ tiếp tuy nhiên tại sao là hệ thống tại Việt Nam bây giờ sao là nó họ lại không đi bán lẻ họ dậy đi tuyển người thôi chị nhé tuyển người tuyển người và hệ thống nó bùng rất nhanh các bạn nhá sản phẩm nhớ này sản phẩm thì không ra ngoài ra bên ngoài được nó quay quay vào hệ thống này nó nằm trong hệ thống sản phẩm nghĩa ra phải đến tay khách hàng bạn nhé nhưng mà đây toàn dụ người vào gì để nhập sản phẩm để ăn hoa hồng thôi đây thằng gì những thằng F1 này nó, nó vừa có phần trăm bán lẻ này mẹ vừa có phần trăm hoa hồng của những của những tầng khác nữa các bạn hiểu không gọi là phần trăm của hệ thống đấy chứ kể thưởng đấy thì nếu như nếu như mô hình đa cấp này nó làm chính trực làm đúng thì cực kỳ nhiều tiền các bạn nhá lại nhân văn đó, rất hay như vậy thì bảo hiểm tôi làm rồi thì nó nếu như tôi tôi không lừa ai cả nhưng mà tôi toàn bị người khác lừa thôi các bạn phạm thanh bình không lừa ai nhưng mà toàn người khác lừa tôi thì nếu như mô hình này nếu các bạn mà làm chuẩn chính trực chân thành giúp cho những tầng dưới của mình họ làm đúng là nhân bản thổ lĩnh ra với tôi nhân bản thằng tôi từ thằng F2 F3 và nếu tôi tính chính trực tôi làm đúng không và tôi phải bám sát những thằng này đó, thằng thầy cũng chính trực tôi mới cho tuyển đại lý đúng không bán lẻ tốt F2 lại tuyển F4 F3 tuyển F5 đó rồi F6 Đấy, F7 lại nhập hàng về đúng không nhập hàng về thằng này có phần trăm bán lẻ phần trăm của F4 6 phần trăm bán lẻ bán lẻ tốt bán lẻ này phần trăm F57 và thằng này cũng được phần trăm của F à, F4 luôn ví dụ vậy có thể nó ăn nhiều tầng các bạn nhé tùy chính sách trả thưởng của từng công ty rồi các bạn có hiểu mô hình này không thì sản phẩm này tại sao người ta bảo là sản phẩm tại sao bảo là nó lừa đảo thì sản phẩm nó chỉ chạy vòng quanh hệ thống này thôi vòng quanh hệ thống nó không nghĩa ra gì phải đi tìm khách hàng khách lẻ khách đúng không khách này phải tìm khách bạn nhé tìm khách mà không tìm toàn tìm người về hệ thống thôi trong dụ họ nhập hàng sử dụng những câu ngôn từ thôi miên mẹ dụ họ bán nhà bán xe để nhập hàng để gì để đánh vào tử huyệt tử huyệt gì các bạn này tử huyệt tiền cộng danh vọng thấy chưa các bạn và danh vọng luôn đấy người chúng ta đấy thích cấp độ cao mà em thích lên diamond không em em thích lên ruby không em thích lên gì mẹ uh, ờ, gì nhỉ chủ tịch không ok đánh vào gì tiền và danh vọng mình khát khao vậy, vậy em đi tìm người giúp anh đi phải đi tìm người là cách một anh dạy chốt chốt chốt chốt sao tìm người này ờ, bước một gặp bước hai gì ờ, chào hai hỏi ba tiếp cận bước số 4 là gì tìm hiểu mẹ rõ này ờ, họ hàng nó là ai này nó đang gặp vấn đề gì nỗi đau gì em phải chia sẻ nó nhiều làm quen với nó này có đủ đủ chiêu các bạn nhé mọi người hiểu không cái tỷ huyệt này thì nếu như sản phẩm công ty nào là hệ thống nào nhé tôi, tôi hỏi công ty là hệ thống nào mà nó làm tốt ấy là tiếp theo cái bền vững ấy thì cực kỳ nhiều tiền các bạn nhé hệ thống đa cấp một hệ thống nó rất hay đó rồi mọi người hiểu chỗ phần hệ thống này chưa nếu hiểu bấm chữ h cho mình nhé mọi người bấm chữ h ở tương tác và phần ô chat ở trên livestream của tôi để để tôi chia sẻ tiếp cho các bạn đã hiểu bấm bấm vào phần ô chat cho mình nào bởi tôi muốn livestream tôi là mọi người tương tác với tôi nó nhiệt tình các bạn nhé nhiệt tình liệt nhiệt tình nhiệt tình vào bạn <clears throat> cảm ơn quý vị đang xem bấm chữ hát cho mình nhân mọi người hiểu cái mô hình này tương tác với tôi cho nó máu lửa vậy chứ đấy tôi cũng nghỉ đâu làm việc liên tục từ sáng đến tối mà rất rất là gì năng lượng để tôi nói chuyện với các bạn hôm qua cũng đến 12 giờ đêm đấy hôm nay lại đến thì cũng muộn muộn rồi nhưng không sao cả nói chung là anh chị lên là tôi vui rồi tôi gặp anh chị tôi rất vui hãy tương tác với tôi anh chị nhá anh chị hiểu mô hình này bấm chat cho bình bởi vì khi chị xem nó chỉ một tôi đó toàn tại chị phải hiểu vấn đề anh chị nhá hiểu vấn đề thì tôi mới chia sẻ tiếp anh chị ạ Đấy, tôi dừng lại để tôi hỏi chị một chút mô hình này các bạn hiểu chưa hiểu thì vui lòng bấm chữ chữ chữ H là đã hiểu nhá còn chưa hiểu thì anh chị có thể comment ở phần ô chat để tôi giải thích lại cho các bạn hiểu hơn rồi là đây gọi là mô hình số 3 là mô hình đa cấp số 4 này chị này mô hình số 4 là quan trọng nhé một số rất quan trọng mà mô hình này hiện tại bây giờ rất nhiều người đang triển khai mô hình này số 4 tôi là mô hình online business system là hệ thống bán hàng online nó làm việc theo hệ thống hệ thống bán hàng online đó hệ thống này là các bạn hay hay làm đang, đang làm này rất nhiều người đang làm nó có bot của anh chị đúng không xong nhà phân phối tổng đại lý xong đại lý xong mới bán lẻ đúng không thì mô hình là nó chạy về sau này thì mô hình này nó gì nó được triển khai từ mình hình đa cấp ra thì nhá rồi nó lấy tất cả những cái gì tinh túy nhất của đa cấp ra đó những chất gì trong đa cấp ra để nó về làm kiểu hệ thống uh, mô hình kiểu gọi là hệ thống hệ thống bán hàng online kiểu này và cũng phải biết ơn cái hệ thống gì hệ thống bán hàng đa cấp về Việt Nam thì mới sinh ra cái hệ thống này bạn nhá cái gì tinh túy nhất của đa cấp nó lấy ra nó làm hệ thống nó khác nhau mỗi thì mỗi cái trả thưởng như vậy nó khác nhau còn quy trình đào tạo giáo trình đào tạo cơ chế hoạt động huấn luyện y hệt 100% anh chị nhá bởi tôi đã từng làm mà tôi đã tiếp xúc nhiều boss tôi hiểu là à quy trình nó nằm ở đâu đó và nó lấy từ hệ thống đa cấp đa cấp mở ra bạn thì mô hình nó hoạt động như sau này đầu tiên là có thằng sản xuất tôi vẽ sơ đồ cho bạn hiểu này một là một hai ba bốn năm năm cột à một này rồi 1 này 2 3 4 5 à, 5 thằng đúng không đầu tiên thằng sản xuất này sản xuất này sau sản xuất thằng bot bot là thằng là đứng đầu hệ thống nhá thằng bot là thằng đứng đầu hệ thống và bây giờ có nhiều rất nhiều bot họ vừa có nhà máy sản xuất họ vừa là bot luôn các bạn đó bây giờ họ rất giàu sau leader leader là người quản lý hệ thống và một thằng bot nó sẽ tuyển khoảng 10 thằng gì 10 trụ đúng nhá bây giờ còn một người bảo ở trụ đấy ở trong hệ thống đa cấp cũng vậy thôi và bây giờ, với tôi là một thủ lĩnh chẳng hạn à, tôi tuyển trụ một trụ hai trụ ba trụ bốn và tôi tập trung đào tạo cho mấy trụ rồi năm trụ chẳng hạn đó, leader là trụ bạn nhá hay gọi người ta gọi là trụ đó sỉ và đến lẻ này và mọi người thấy mô hình này nó tuyệt vời như nào không tại tại sao mẹ thằng cái thằng to nó giàu như vậy càng to nó càng giàu rồi sản xuất có một thằng số lượng này một thằng bot có một thằng luôn thông thường một bot nó sẽ tuyển 10 trụ là 10 liter các bạn nhé số 10 và một một liter nó sẽ có khoảng nó tuyển khoảng 100 xỉ 10 một liter 100 xỉ này trăm xỉ đây và một hệ thống nó khoảng có 1.000 người bán lẻ trung bình chắc và tôi biết là rất nhiều hệ thống tại Việt Nam bây giờ những người em mà tôi ấy, hệ thống lên cả mấy chục ngàn người luôn còn mạnh hơn cả đa cấp các bạn nhá quá đông hơn là đa cấp đúng không nhưng mà cực kỳ nhanh rồi trung bình này thằng lẻ đây thằng lẻ các bạn nhá một tháng cứ cho là bán bán lẻ đúng không lại anh chị học học tôi rồi ở buổi cứ trung bình bán lẻ một tháng các bạn được 10 triệu tôi khảo sát là cứ trung bình 10 triệu ấy cứ cho là anh chị bán 10 triệu tiền hàng 10 triệu tiền hàng đúng không chiết khấu đã học rồi chưa bán lẻ anh chị là 30 phần trăm đổ lên đi với chân với 30 phần trăm thằng công ty nó chiết khấu cho một người bán lẻ 30 phần trăm nhá thì một tháng các bạn có 3 triệu bán được 3 triệu tiền hàng ok các bạn 3 triệu tiền hàng rồi nhá thằng sỉ này 100 này một tháng một thằng sỉ đúng không một sỉ nó có gì nó có một à, nó sẽ có 100 triệu nó bán được một doanh thu 100 triệu cho các bạn cho một lẻ 100 triệu nó nhân với bao nhiêu nhỉ thằng sỉ này thông thường chiết khấu được 45 phần trăm nhá 45 phần trăm nó phải trừ cho thằng gì thằng lẻ đấy các bạn 30 30 phần trăm của thằng lẻ này bạn các bạn hiểu không nó chỉ còn 15 phần trăm thôi 15 phần trăm thì 15 phần trăm của 100 triệu thì một tháng nó có 15 triệu tới, tới chưa tại sao là sỉ của anh chị là một tháng có hơn 10 triệu thì và các bạn chỉ có 3 triệu thôi trung mình các bạn bán lẻ 3 triệu thôi rồi thằng là thằng leader này leader này là doanh số này 100 thằng sỉ đúng không và một leader sẽ có 1 tỷ chứ một tỷ tiền hàng một tháng thì 1 tỷ đúng không thông thường leader chiết khấu là 60 phần trăm đổ lên rất nhiều công ty họ chiết khấu cho 60 phần trăm leader nhá 60 phần trăm này nhưng mà trừ phần trăm cho thằng gì thằng sỉ này 45 phần trăm và một tháng này 65 trừ 45 còn 15 phần trăm đúng không 15 phần trăm nhân 1 tỷ là bao nhiêu chị là 150 củ nhá 150 triệu đúng không rồi bot này bot mẹ một một liter mỗi tháng doanh số 1 tỷ thì một tháng bot có 10 tỷ nhân với 100% chiết khấu cho cho thằng leader 60% này và đặc biệt là trừ 30% tiền gì sản xuất các bạn nhé cứ cho là bây giờ thuê sản xuất đi sản xuất được 30% thì nó, nó còn 10% 10% của 10 tỷ là một tháng bot đối túi 1 tỷ rồi lại anh lại chị thấy bảo bot em nhiều tiền chưa là khoe nhà khoe xe chưa anh chị em ơi thấy chưa thấy chưa thấy là cái bài học bài toán ở đây chưa rồi mọi người thấy bài toán ở đây là tại sao mẹ bot nhiều tiền leader nó một tháng cả mấy trăm triệu tại sao chưa các bạn anh chị hiểu cái này chưa hiểu thì bấm chat cho mình đã anh chị em anh tương tác với tôi đi hiểu tư duy hay không anh chị em ơi hiểu thì bấm chat cho mình nhá bởi tôi rất muốn anh chị em mình là là anh chị nghe tôi livestream anh chị cũng phải hiểu nhé hiểu cái phần này rất tuyệt vời rất tuyệt vời cảm ơn các bạn rất nhiều rất ok rất tuyệt vời rồi hay quá các bạn ạ đó thì đây chính là là gì à đây chính là cái số 4 là hệ thống bán hàng online các bạn nhé làm hệ thống này rồi mô hình số 5 là tôi xây dựng này số 5 mà mà sẽ tôi làm tôi là hệ thống tôi là hệ thống là tiểu đội bán hàng bán, bán lẻ bạn nhé và tôi nhân bản tiểu đội ra số 5 là tôi áp dụng cái quy trình của quân đội ra như sau này số 5 là mô hình tiểu đội bán lẻ chắc là tôi bọn người nghe đúng không bởi vì tôi thấy là ngày xưa tôi trong có đội là cứ một tiểu đội thì là gì thì là có 6 người đó và 6 người này gì hoạt động nhóm với nhau chị nhá 6 người ăn cơm một bàn và sẽ có một tiểu đội trưởng dẫn dắt 6 người này một tiểu đội 6 người thì tôi đứng giữa các bạn nó tôi là tiểu đội trưởng tôi tôi số 1 tiểu đội trưởng đội trưởng nha rồi thằng tiểu đội trưởng này là thằng cực kỳ giỏi này và ngày xưa tôi gì tôi phải luyện tập quảng cáo facebook này tôi phải luyện tập bán hàng này telesale tôi, tôi luyện tập gọi bằng gọi video cho khách hàng này và tôi gì tôi biết đóng gói hàng như nào này và tôi biết gì biết giao hàng như nào các bạn nhé sau đó tôi tôi mới tuyển đội đội đó này à tôi tìm thằng số 2 người số 2 thì bạn này tập trung làm marketing này marketing này một một bạn marketing đúng không bạn số 3 bạn là nhiệm vụ là gì sale số 4 là sale luôn rồi số 5 là thằng nào số 5 Số 5 là một bạn gì? Kế toán. Kế toán ở đây là gì là mọi người thu chi hàng ngày và báo buổi chiều về là hôm nay chạy được bay đơn hàng, lầy lỗ như thế nào, đúng không? Mới học học tiểu đổi lại. Rồi thằng số 6, đây. Bộ đây là 5 đúng không? Đó, kế toán cộng với gì các bạn? Thằng sale này cộng bán hàng vừa cộng với chăm sóc khách hàng sau mua hàng chăm sóc khách hàng cộng với xử lý từ chối thôi, xử lý từ chối từ chối cộng với xử lý từ chối đó mô hình này là tôi theo dạng gì tiểu đội bán lẻ và tôi tôi đứng giữa đúng không tôi tôi làm văn hóa văn phòng rất tốt các bạn buổi sáng và buổi chiều như thế nào và khi buổi chiều các bạn họp lại là tôi sẽ biết là gì à hôm nay mọi người bán được bao nhiêu đơn hàng lý do vì sao khách hàng họ gì xử lý gì chối tôi họp lại nhé đó tôi họp lại luôn và rất tuyệt vời là gì họ hỗ trợ nhau hết sức sau đó tôi là gì tôi nhân bản tôi ra để nhóm số 1 này một đúng không tôi nhân bản tiếp là số 2 một cái văn phòng số 2 văn phòng số 3 số 4 số 5 đó số 6 nhân bản như văn phòng ra các bạn đó thì hệ thống này nó sâu chuỗi với nhau này là hệ thống tiểu đội bán lẻ các bạn ạ rồi đấy là số, số 5 là cái mô hình này là của tôi các bạn nhé của tôi thế mô hình này cực kỳ hay là các bạn luyện tập phải biết marketing này là chạy quảng cáo số 2 của quảng cáo đấy là phục vụ được cho hai bạn sale đấy, phải mẹ đảm bảo số lượng cho hai người sale và bộ bộ sale này phải có KPI đàng hoàng KPI gắn KPI vào nó KPI các bạn nhé tháng một là thằng gì tháng một chỉ quan sát thôi mà tháng một nó phải biết hết tất cả từ tôi nhân bản và tôi dạy cho người khác lại quảng cáo là gì đây bán hàng như nào này kế toán như nào đó gói hàng thằng này kế toán cộng với giao hàng luôn thấy chưa một một việc mẹ một người làm hai nhiệm vụ để giảm chi phí văn phòng ra thì đây gọi là tiểu đội bán lẻ thì nhân bản như vậy các bạn nhé ok rồi 22 giờ là đúng giờ các bạn nhé đúng giờ tôi sẽ dừng ở đây một chút này tôi sẽ sâu cái mặt tôi ra nhé. như vậy mình làm đúng giờ đấy rất tuyệt vời rồi anh chị em mình tôi hỏi là anh chị mình đã có có hiểu những cái phần mà tôi chia sẻ cho chị buổi tối ngày mai không và anh chị mình có có hỏi gì các bạn cứ vui lòng đặt câu hỏi giúp mình nhé anh chị cứ chat vào phần à, phần comment ở bên dưới đây và tôi sẽ giải đáp cho các bạn có câu hỏi gì đó và chị thấy là buổi ngày mai livestream mà chị có cảm thấy thú vị không có hiểu biết hơn một chút nào không là hai chủ đề là lựa chọn sản phẩm và mô hình kinh doanh thì anh chị mình có thể gì khám phá rất nhiều mô hình kinh doanh khác nhau đó và hoặc là chị có thể gặp tôi để tôi tư vấn cho các bạn chọn mô hình nào nhảy mô hình nào đó. em thích làm đa cấp nhưng em làm ở đâu hoặc là em thích làm mô hình tiểu đội hoặc là em, em thích làm mô hình là họ bot đấy huấn luyện và thầy huấn luyện giúp em thì chị cứ đặt câu hỏi cho tôi nhé thì những cái mô hình này bản thân tôi đã trải qua hệ thống là bán hàng đa cấp tôi biết rồi đó và tất cả mô hình này nó được nhân bản từ cái hệ thống ra các bạn ạ nhân bản ra sau đó là gì họ vận hành theo cách của họ và khác là cái mô hình trả thưởng và vân vân đó thì đây là à, cái chương trình tối ngày hôm nay livestream như vậy thì anh chị em nào đã chia sẻ là livestream đúng không là các bạn có thể gõ phần ô chat để các bạn nhận quà tôi nhá và anh chị đang xem này các bạn bấm vào phần bấm vào đường link là tabi medu vn tôi gửi cho bạn đường link nhá và sau đó là anh chị em mình à, bấm vào nhận quà anh chị kéo xuống dưới một chút có phần gì nhận sách hàng tuần các bạn nhé nhận sách hàng tuần đấy các bạn bấm lên giúp tôi để các bạn nhận quà và hy vọng là buổi livestream ngày hôm nay sẽ đem lại cho cho chị một số cái thú vị các bạn nhé và có bất kể câu hỏi gì thì các bạn có thể gì là đặt ở trên nhóm Zalo giúp tôi nhé nhóm Zalo là nhóm của lớp các bạn nhé nhóm Zalo anh chị em ở trong nhóm Zalo anh chị em cứ đặt câu hỏi nhóm Zalo hoặc là anh chị cứ gửi trực tiếp tin nhắn cho tôi đúng không để tôi uh, hỗ trợ anh chị em mình làm sao để lựa chọn sản phẩm làm sao để lựa chọn mô hình kinh doanh và làm sao để chúng ta gì phát triển bản thân tốt hơn các bạn nhé ok và cuối cùng là tôi à, buổi tối livestream ngày hôm nay là coi như kết thúc rồi và anh chị nhớ đây những anh chị em mà đang xem hãy nhớ bấm ký kênh của tôi nhé bấm chữ follow ấy để khi tôi ra bài viết là livestream rất nhiều cái chủ đề thú vị để giúp cho các bạn phát triển từng bước từng bước một để các bạn phát triển tốt hơn để đối phó với đại dịch này đấy và anh chị thể có thể tham gia những chương trình cà phê hàng tuần của tôi nhé thì mỗi chương trình buổi tối hàng tuần tôi đều có những kiến thức là tôi update thường xuyên cho các bạn nhé kiến thức về bán hàng về phát triển bản thân đó thì anh chị em em có câu hỏi thì cứ đặt đặt giúp tôi nha hoặc là inbox với tôi đó thì là anh chị có thể là giới thiệu những người bạn mà đang vào gặp vấn đề này hoặc là đang bán hàng mà không ra đơn hoặc là tất cả vấn đề gì có thể là à, đưa vào cái chương trình của tôi để tôi để tôi là có thể là cái giá trị của tôi lại giúp cho họ được nhiều điều thú vị trong cuộc đời này chỉ cần một à, cái lực chia sẻ nho nhỏ của chị thôi là đã chạm được trái tim tôi rồi và cuối cùng là tôi cảm ơn chị rất nhiều chúc các chị sức khỏe à, thành công và hạnh phúc và hãy nhớ nhé bấm theo dõi cái fanpage này fanpage chính của tôi đó cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào hẹn lại chị ở livestream tiếp theo của tôi bye bye hãy nhớ bấm vào nút bấm vào cái link để anh chị nhận quà từ tôi nhé rất tuyệt vời cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào bye bye nhé hãy nhớ này cuộc đời chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi các bạn hãy làm đi hành động đi đừng đợi chờ nữa các bạn nhé đừng chờ đợi gì nữa nếu anh chị đã xác định mục tiêu xác định con đường mình đi hãy đứng dậy đi tiếp và đứng dậy mà đi đừng gì đừng để thời gian nó trôi qua một cách vô nghĩa nữa chỉ cần anh anh chị em mình gì nỗ lực từng giờ từng phút và tôi cũng vậy tôi rất biết trân trọng từng giờ từng phút đúng không nhẽ ra tối tôi nghỉ chẳng hạn nhưng mà tôi không vì tối nay tôi phải làm một chương trình livestream để chia sẻ cho anh chị em mình đó thì có thể là giá trị của tôi sẽ chạm đến được trái tim của các bạn và hy vọng là chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn trái đất tròn đúng không là chúng ta sẽ gặp nhau trong thời gian gần đây và qua Tết tôi sẽ tổ chức những chương trình offline các bạn nhé miễn phí offline thì anh chị em nào mà thích tham gia thì cứ chủ động theo dõi tôi nhé để tôi chia sẻ cho anh chị những cái kiến thức quý báu mà tôi đã gì đã trải qua bản thân mình đã trải qua những cái kinh nghiệm xương máu của mình để giúp cho anh, anh chị em mình là có kết quả tốt hơn trong cuộc sống này đặc biệt là giúp cho các bạn gì thành công chọn đúng người thầy, chọn đúng người dẫn dắt và đi con đường đúng hơn, ok không? Cuối cùng là chúc các bạn là thành công và chúc anh chị em mình là buổi tối thứ bảy ngày nghỉ vui vẻ và ngày mai tôi còn một ngày dài nữa anh chị nhé từ sáng đến tối đấy và tuần sau cũng vậy còn một ngày dài nữa đối với tôi là và tôi rất ờ, trân quý cái khoảng thời gian từng giờ từng phút này để tôi giúp cho anh chị là thấy tôi này và chúng ta kết nối với nhau anh chị nhé đấy thì anh chị có câu hỏi gì cứ vui lòng là liên hệ với fanpage là phạm thanh bình hoặc là liên hệ với trợ lý tôi là tú anh nhé ở nhóm zalo à, cuối cùng là chúc anh chị ngủ ngon và vui vẻ bên gia đình buổi tối thứ bảy và cảm và thực sự là biết ơn là anh chị đã bỏ thời gian buổi tối thứ bảy quý báu dành cho gia đình để xem livestream này xin chào chúc các bạn thành công hạnh phúc bên gia đình của mình